ở trong thắng pháp khi chúng ta đề cập đến chỗ này thì nó rõ ràng lắm thưa quý vị như để chúng ta khỏi nhầm tưởng bởi vì trong ờ, bất chánh đạo và ở trong siêu thế thì tám chi đó là nó hiện khởi đồng loạt trong một sát na tâm đạo và cái chức năng của nó là để sát trừ phiền não thôi bây giờ thì ờ, xin mời cô Lâm Dùng Nghiệp đọc cho bài à, học và sau đó xin cùng thỉnh và thượng cho đảm giảng cho ý nghĩa bài học này nam mô phật thầy nhỉ Sa thưa lãnh thầy chúng mừng kính tri ân của thỉnh tự siêu và bây giờ con xin tiếp tục phần chánh văn bài học hôm nay hôm nay phương pháp cơ bản bài 31 đạo đế tiếp theo phần chánh tư duy Chánh tư duy là ý hướng hiền thiện trong suy nghĩ. Tâm thức với tập tánh cố hữu của chúng sanh luôn hướng đến cái gì đó. Ba tư duy được xem là đưa chúng sanh vào hệ lụy. Là dục tư duy hay ý hướng đi tìm những thứ thỏa mãn thị hiếu. Sân tư duy là ý hướng tập chú vào sự bất bình, bực tức. Hại tư duy là ý hướng gây phiền lụy khổ đau cho chúng sanh do hiềm hận. Những ý hướng này luôn tồn tại hằng trong tâm tư chúng sanh, trở thành tập tánh nhiều lâu đời. Tuy vậy, không phải là không có cách quán chuyển. Để quân tu tránh tư duy, không phải chỉ nói không, mà cần tích cực quân tu pháp đối trị. Ba pháp tích cực tạo nên tránh tư duy là A ly tham tư duy hay ý hướng buông xả là thường xuyên ý thức về nguy hiểm nhiều hơn vị ngọt đối với sự dính đắc. Đây chính là một trong những điểm tế nhị của người tu tập so với quan điểm thường tình. Có thể thí dụ như có rất nhiều người ghiền nước ngọt phải mất một thời gian dài thay đổi để thực sự thoải mái với thức uống không đường. B. Đi sân tư duy là ý hướng thân thiện, từ mẫn. Đây là trạng thái của tâm từ. Thay vì soi mối, kiềm lỗi hay bất mãn điều này điều kia, thì hàm dưỡng tâm hòa ái, luôn mong mỏi muôn loài được an lành. C. Ly hận tư duy là ý hướng cảm thông bi mẫn. Đây là trạng thái của tâm bi. Tâm bi mẫn là sự cảm thông đủ sức quá giải những gút mắt quán hận, thù nghịch Tâm bi mẫn, mong chúng sanh thoát khổ, đương nhiên không mong ai bị khổ. Khi ba tính tư duy kể trên được tu tập thuần thục, sẽ cảm nhận được nội tâm nhẹ nhàng, ít bị chi phối, và ở trong trạng thái sẵn sàng cho những thiện pháp sanh khởi và tăng trưởng. Từ khu chắc đẳng biên soạn. Um, nhà, bà đi còn còn tiếp, giờ thì con xin được đọc phần Thỉnh Pháp Sư Hội Đức Phật Viên Thành Chánh giác, Cẩm Đạo mầu Diệu Pháp Cao Tâm Phân dân chưa chuyển Pháp Luân Phạm Thiên Hậu Phật Tâm Thành Cầu Sinh Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức Pháp vô biên mãn túc khai qua Mong Ngài chuyển Pháp đăng tòa Chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ Đóa vương cao Đóa lã mặt hồ đóa còn tận đáy bùng nhơ chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ ngự thuyền tự cứu khổ quần mê chúc duyên chúc phước bồ đề chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm phạm thiên vẫn vi trần phụ phục lời thiết tha bi đức sáng ngời pháp phương im lặng nhận lời về vườn lộc giả vì đời chuyển luân thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ liễu niết bàn vô khổ vô sanh thế gian tam bảo tự thành tùy khéo năm vị đạo hành viên dung rồi từ đó phật dùng trống pháp giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường giải dầu nắng gió tuyết sương hoàng khai giáo pháp mở đường độ sinh bởi cớ tích sự tình ngày trước tại phạm thiên mãi được tán dương kính thành dân cúng qua hương thỉnh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 Bạch đã một cái thời gian à, Kính đại lễ của Thượng Thầy Siêu, đại lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử à, Thưa quý vị, hôm nay chúng ta à, nói về một chi phần à, trong tám chi phần của bát chánh đạo tức là đạo đế đó là à, chánh tư duy chữ tư duy à, được hiểu rất là nhiều nghĩa ở trong thế giới hôm nay và quý vị quan hệ chờ chút một chút tư duy chữ tư duy ngày nay chúng ta hiểu rất là nhiều cách và vì vậy đó uh, chúng ta nên có cái định nghĩa rõ ràng về chữ á ở trong tiếng phạn và cũng như định nghĩa chữ tư duy uh, tư duy là sự suy nghĩ yeah, dạ, sự suy nghĩ nhưng mà sự suy nghĩ ở đây uh, không phải là một cách suy luận mà Ờ, suy tư ở đây tư duy ở đây là cái ý hướng ngày hôm nay thưa quý vị uh, ở trong tiếng việt khi mà người ta dùng chữ tư duy đó họ còn hiểu với cái nghĩa đó là một cái uh, cách sống uh, một cách uh, một cách uh, suy nghĩ văn minh như là tư duy văn minh chẳng hạn uh, tư duy văn minh là một cách suy nghĩ uh, tương đối là có học thức có hiểu biết gọi là tư duy văn minh cái chữ duy đó nó không nó không nằm ở trong cái chữ chúng ta gọi sankapa ở đây để hiểu cái chữ tư duy trong Phật pháp hiểu rõ đó thì chúng ta nên liên tưởng đến một chữ khác mà uh, ở trong kinh dùng đó là chữ quý thác cá uh, ờ, chúng ta thường dịch là tâm hay là sự hướng tâm và ở đây chúng ta dùng cái chữ ý hướng chữ ý hướng hay là chữ hướng tâm là tại đây đó mình nên hiểu nó như vậy là tâm tư của chúng ta uh, thường mình nói rằng trống rãi hay là uh, tâm của chúng ta thanh thản thì dường như là nó không có cái gì để suy nghĩ không có cái gì để hướng tới nhưng mà kỳ thật thưa quý vị uh, lúc mà chúng ta thức uh, một ngày mới bắt đầu thì chúng ta để ý là tâm của chúng ta luôn có cái ý, ý hướng nghĩ đến chuyện gì đó đây là điều mà rất tự nhiên của cuộc sống nhưng mà chúng ta gọi là sankapat tư duy hay là uh, uh, hay là chúng ta gọi là là là là mít cá là tâm ở trong tiếng anh ấy, thì uh, họ có nhiều cái chữ để nói về sự suy nghĩ ví dụ như chữ speculation là suy nghĩ nhưng mà uh, ở trong tiếng Anh khi mà nói rằng tránh tư duy thì họ dịch là right intention right intention tức là một cái ý hướng đúng yeah, dạ, một ý hướng đúng thì bây giờ để hiểu về tránh tư duy thì chúng ta cần uh, nói đến tà tư duy trước uh, ờ, đây là một cái trường hợp rất là thú vị là bởi vì sau khi chúng ta nói tà tư duy đó thì cái ý hướng ngược lại thì nó mới tạo ra cái mà chúng ta gọi là tránh tư duy tà tư duy đó là gì tà tư duy đó là thứ nhất đó, là cái ý hướng nghĩ đến cái gì đó mà gọi là để hưởng dục để thỏa mãn thị hiếu để làm cho mình vừa lòng trong cuộc sống này cái bình thường mà chúng ta thường nghĩ là làm sao để chúng ta có được những thứ như là sắc đẹp tiếng hy mùi thơm vị con xúc lạc và ngay cả uh, chúng ta nói một việc là uh, nếu mình nghĩ về một người nào đó như người nam nghĩ về người nữ người nữ nghĩ về người nam hay là nghĩ một đối tượng khác phái hoặc giả là ờ, nghĩ đến một đối tượng về người này mà nghĩ với dục vọng với lòng dục thì cái đó cũng là dục tư duy Dạ. Thì thưa quý vị, ờ, chúng ta có cái thị hiếu là ham muốn dục lạc. Và nếu mình luôn luôn trong cách suy nghĩ, ở trong cái ý hướng đời sống hàng ngày ờ, để truy tìm mà chúng ta không khéo đó, ờ, thì chúng ta không nhận ra được là mình luôn luôn bị lôi kéo vì những điều gì mà mình thích lấy ví dụ như là mình đang ở trong nhà à, bỗng nhiên mình muốn ra được thì nếu mà mình có tu tập tứ niệm xứ mình uh, mình uh, mình sẽ mình sẽ tự hỏi rằng uh, mình đang có ý muốn ra ngoài tìm cái gì uh, tìm cái gì để mua tìm cái gì để ăn uh, gặp một người nào đó mình thích vân vân rất uh, dục tư duy là một cái gì đó nó trở thành một tập tánh của chúng sanh trong cuộc đời là chúng ta luôn luôn để hướng tâm về cái gì đó mà tìm tìm ra cái cho mình được vui được thích được thỏa mãn được uh, cảm thấy rằng uh, mình thích thú không có cái này tự nhiên con người cảm thấy rất là vô vị rằng uh, ờ, những cái dục tư duy này nó đến với chúng ta ở trong rất là nhiều hình thái hình thái tại sao mà uh, đức phật ngài dạy chúng ta là nên sống để uh, đừng có thỏa mãn thị hiếu bởi vì thị hiếu nó vốn dĩ chỉ là thị hiếu yeah. Dạ. và khi mà chúng ta có được cái sở dục có cái thị hiếu rồi đó thì nó giống như là một người bị ngứa mà tìm cách luôn luôn gãi gãi đi đã ngứa vậy đó thì cái tấm mà gọi là dục vọng hay là sự ham muốn đó nó tạo thành một cái nếp trong các suy nghĩ à, bây giờ à, quý phật tử à, lên trên à, youtube hay là trên trên facebook à, nhiều khi mình cũng biết làm cái gì mình lên trên đó nhưng mà rõ ràng một điều là có một giây phút nào đó ừ, mình tìm được một cái gì mình ưa thích ở trên đó thì mình sẽ tiếp tục sụp sạo và dạ, tiếp tục sụp sạo tiếp tục tìm kiếm cái sụp sạo tìm kiếm đó chúng ta gọi là dục tư duy là tìm cái gì để vui để thỏa mãn và một cái ý hướng khác cái ý hướng này gọi là sân tư duy à, sân tư duy tức là à, mình mới nghe ủa mình đi tìm cái mình thích chứ mắc mới gì tìm cái không thích nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng à, nó có một cái khuynh hướng à, đối lập lại với dục tư duy chúng ta gọi là cái khuynh hướng soi mối ờ, tìm lỗi nếu quý phật tử để ý thấy có những người đó khi họ nói về người khác đó, thì họ luôn luôn uh, tìm cách nói những điều rất là xấu như là một người theo đảng này uh, họ nói xấu về đảng kia hay cá nhân này nói xấu cá nhân khác hay là một người nói xấu về hàng xóm cái sự soi mối tìm lỗi đó, nó lâu ngày nó cũng trở thành một cái nếp và cái nếp này khiến cho người ta cảm thấy rất là thích thú yeah. Dạ. để phê bình chỉ trích chúng tôi dùng cái chữ phê bình ở đây đó là uh, nên để ý uh, uh, chữ phê bình này không phải là cái phê bình thông thường giả sử như bây giờ mình uh, mình thấy một cái cây người ta hỏi mình cái cây này đẹp không thì mình nói dạ uh, nó tuy là cái màu nó đẹp nhưng cái dáng nó không đẹp thì cái phê bình nó không phải là điều mà chúng tôi muốn nói tại đây phê bình ở đây là uh, mình nói theo tiếng Anh gọi là being critical being critical là một người luôn luôn muốn tìm cách phê phán và dạ, độ phê phán theo chủ nghĩa phê phán là bao giờ chúng ta cũng uh, đặt ra vấn đề là uh, người này thế này người kia thế kia quý vị thấy là có bao nhiêu người trong cuộc sống của họ đó ít bây giờ họ ngồi họ nhìn vào hơi thở đến giờ họ đọc quyển sách hay đến bây giờ họ cảm kích người khác mà luôn luôn phê phán phê phán hết người này tới người khác chúng tôi ngay cả sống trong chùa với các vị tu sĩ đó, thì uh, một số các vị bị cái bệnh là không có một việc gì mà gọi là uh, gọi là khoan hỷ không có việc gì gọi là an lạc không bị gì tốt đẹp để làm hơn là ngồi đó để mà phê bình người này và người khác thì cái cái soi mối cái chỉ đích nó là nhẹ nhưng mà nó đi một cái mức độ đậm đặc hơn á thì chúng ta gọi là uh, chúng tôi gọi là tiêm lỗi ở người và dạ, tiêm lỗi ở người là một cái bệnh rất lớn trong chúng ta thì cái cái bệnh tiêm lỗi đó nó là một cái hiện tướng rõ nét nhất mà chúng ta gọi là sân ti. tại sao người ta có điểm tốt và điểm xấu mà mình không nói về điểm tốt mà luôn luôn nói về điểm xấu và người ta nói rằng nếu mà mình mình cứ quyết để bắt tội đó thì mình nói bằng tới bằng lui thì ai cũng có điều để quyết bắt tội được hết thì quý vị để ý một điều rằng khi nào mà mình không vui về người nào à, không vui về a không vui về b à, mình à, mình à, mình à, thích à, mình thích cái này thích cái kia đó thì à, mình à, tự nhiên mình nghiêng hẳn về cái người mà mình không thích nếu mà mình lúc nào cũng nói xấu về người đó dạ. nói xấu đến đổi mà người đó không còn cái gì để mà để quý vị chờ chút một chút nha thì thưa quý vị ờ, chúng ta sinh ra một cái thói quen là mình hay phê phán và cái sự phê phán này nó lâu ngày nó tạo cho chúng ta có một cái nhân sinh quan rất là tiêu cực về cuộc sống dạ yeah, tiêu cực một khi thật thì ờ, nếu chúng ta để cho kỹ không hẳn là người nào mình thương không hẳn là người nào mình quý không hẳn người nào thân cận là tốt chính bản thân của chúng ta cũng tốt hoàn toàn nhưng một khi mà mình phê phán có đôi lúc mình coi cảm thấy nhiên mình là tổng thánh và người khác là phàm phu uh, có nhiều cái khiếm khuyết hay là uh, khi mà mình thương một người nào á thì mình trang tận mây xanh mà mình ghét đó, mình chê không còn cái gì hết giống như người đó hoàn toàn là một người sống và ở đó chúng ta thấy rằng ờ, tìm lỗi đó là một cái bệnh nếu mà chúng ta nói vào một cái công tâm á, thì trong đời này ai cũng có cái uh, ai cũng có cái cái xấu và cái tốt ưu điểm và khuyết điểm uh, chúng tôi lấy một cái ví dụ là Đức Phật ngài có dạy rằng uh, nói nhiều cũng bị chê mà nói ít cũng bị chê ở trên đời không ai không bị chê bây giờ cái người nói ít á, thì thật sự nó quá tốt người nói ít nhưng mà rồi uh, uh, chúng tôi cũng phải nhìn nhận rằng đôi khi người ta cần nói mà không nói uh, có đôi lúc chúng tôi nghe có người nào đó họ bực mình nói cái người đó nói nhiều quá nhưng mà rồi cũng cũng người đó phê bình ai đó nói ít quá thì nói bao nhiêu gọi là nhiều nói bao nhiêu gọi là ít thì nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì nó không có tiêu chuẩn gì hết tại vì mình thích phê phán người ta thôi <laughs> và thật ra cái, cái tâm đó chúng ta gọi là sân tư duy tức là luôn luôn đi tìm lỗi luôn luôn nhìn một cách tiêu cực nhìn một cách địa chỉ là sân tư duy và một cái ý hướng thứ ba mà chúng ta đề cập gọi là tà tư duy đó nó gọi là hận tư duy tức là cái tâm thù oán thù nghịch cái thù này đó nó còn nó là một cái gì một cái cường độ mạnh hơn là cái sân tư duy sân tư duy chỉ là ờ, không không thích ờ, chỉ trích tìm lỗi một cái chung chung như hận tư duy là một cái tâm uh, một cái cái cái lòng khó chịu mà đã lên men rồi dạ nó là lên men uh, quý vị thấy trong đời này nhiều khi người ta theo một cái tôn giáo này mình theo thì mình cứ theo chứ không nhất thiết phải thù tôn giáo khác nhưng mà họ theo tôn giáo họ thù tôn giáo khác hay là người ta theo chủ nghĩa à, ta theo chủ nghĩa tư bản thì ghét cộng sản cộng sản thì tù tư bản à, hay là chủ nghĩa à, tư bản thù chủ nghĩa xã hội xã hội chủ chủ nghĩa uh, tư bản hoặc là uh, cái người uh, địa phương này người bắc không ưa người nam người trung người trung không ưa người nam người bắc ví dụ như vậy đó thì cái không ưa nó chỉ là mới có ở mức độ nhưng mà chúng ta gặp rất nhiều trường hợp là trong đó có sự căm ghét uh, có cái sự uh, ờ, căm thù trong cái căm thù là gì là nếu mình tiêu diệt được thì tiêu diệt người đó và nếu mình có thể tạo cho người đó những cái tay ương hoạn nạn thì mình sẵn sàng và một khi mình nghe người đó bị những cái những cái kia mà uh, gọi là bị họa bị uh, tai họa đó thì mình cảm thấy vui sướng thì cái đó nó đạt đến cái chỗ mà mình gọi là gọi là uh, hiềm hận ở à, tiếng gọi là hận thù và cái hiềm hận hận thù đó thưa quý vị nó cũng là một cái uh, một cái khuynh hướng ăn sâu và nó tạo nên một cái uh, một cái, cái ý hướng uh, lớn ở trong lòng của chúng sinh thì chúng ta đã nói về ba thứ tư duy gọi là tà tư duy đó là dục tư duy sân tư duy và hại tư duy uh, dục tư duy tức là cái ý hướng đi tìm cái uh, cái gì gọi là mình để thỏa mãn cái dục uh, ờ, sân tư duy là để hướng đi tìm những cái gì đó uh, để mình chỉ trích phê phê bình uh, để bày tỏ sự bực bội ví dụ tìm lỗi người khác và hận tư duy tức là một cái uh, tính cách là muốn gây hại gây khổ cho người khác để mình thỏa mãn cái uh, cái hình hận của mình chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng ba cái tư duy đó đó nó chỉ có ở người xấu đừng nghĩ như vậy nhé ba tư duy đó nó nó có mặt trong tất cả chúng ta dạ, hoặc ít hoặc nhiều hoặc thô hoặc tế và người bắt đầu biết tu nhất là mình tu uh, tu thiền hay là trong đời sống tu tập hàng ngày thì chúng ta phải uh, chúng ta phải để ý về điểm này dạ phải để ý là vì uh, cái tâm thức của chúng ta ấy, nó thường thường nó hay lọt vào những tư duy đó và những tư duy đó, đó <coughs> những cái ý hướng đó đó nó chi phối đời sống hàng ngày của mình à, ví dụ như buổi sáng thức dậy thì đừng đi ăn cho con mở vào mở nhạc hay mà nghe ờ, đi ra bên ngoài đi mua sắm cái gì mà mình thích à, hay là mình làm cái gì à, gọi điện thoại bạn bè đến cuộc họp để vui vẻ thì cái cái đó chúng ta gọi là dục tư duy và khi đụng đến cái sân tư duy đó thì chúng ta thấy rằng đời sống này uh, mình hay bực bội ngay cả với nắng sớm mưa chiều chúng ta hay bực bội rồi uh, chỉ trích những cái ứng cử viên ra tranh cử uh, hay là với cái tình hình thế giới chúng ta theo bên nga chống ukraine theo ukraine chống nga rồi tới hận tư duy và hận tư duy tức là cái tâm hận thù chúng ta trở nên thù ghét uh, thù ghét với tổ chức này tổ chức khác tôn giáo này tôn giáo khác cá nhân này cá nhân khác đối với phần đông thì ờ, những cái gọi là dục tư duy sân tư duy hại tư duy đó là bình thường người là con người thì chuyện đó nó làm sao tránh được mình phải có thôi tuy nhiên với một người có tu tập thì ý thức rằng những điều này đó nó có một cái phương hại lớn nó chi phối chúng ta và nó uh, nó ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều uh, chúng tôi có nói nhiều lần là ông ờ, Joseph Conson ông là một người tu thiền Vipassana và cũng là người sáng lập cái cái cái, cái tổ chức IMS cái dạy thiền thì ông ông có viết một quyển sách quyển sách đó ông đề cập là ờ, có một lần ông đang hành thiền ở bên Ấn Độ ở trong trường thiền nghị Goenka đó. tự nhiên ông lại nghĩ đến một miếng bánh mì các bơ bánh mì nướng mà các bơ thì thưa quý vị uh, điều này đó nó ở trong túi có tiền mà mình chỉ cần uh, rời khỏi tiền viện ra bên ngoài đến một cái nhà hàng tương đối là mình thích sang trọng là mình có thể uh, mình có thể ăn ăn thỏa mãn bánh mì nướng rất bơ nhưng mà lúc đó tự nhiên ông ừ. lại nhớ cái chánh niệm dạ ông nhớ chánh niệm và ông bắt đầu nhìn vào cái ý muốn đó thì cũng phải mất ít thời gian để ông trở lại trạng thái bình thường chúng ta là vậy cuộc sống quý vị ờ, có những thứ mà mình nghĩ rằng nó không có hề gì nhưng đến lúc nào đó nó sẽ trở thành một cái cái gì chi phối nó khiến chúng ta uh, trở nên uh, bị phiền uh, bị ngăn ngại trong sự tu tập của mình và khiến tâm của chúng ta bị vẫn đục ờ, tâm của chúng ta không có sẵn sàng để cho những cái thiện pháp để cho uh, tuệ giác sanh khởi để để có thể uh, để có thể đối đối trị cái tà tư duy đó thì chúng ta nên biết về chánh tư duy chúng ta biết về chánh tư duy trong cái uh, cái gọi là chánh tư duy đó thì uh, mình nên hiểu một điều là uh, mình phải biết cái pháp nào tu tập mà khả dĩ nó có thể uh, nó có thể đối trị lại với cái tà tư duy và về điểm này đó uh, với một cái người mà có tu tập thì uh, Ờ, sẽ nhận ra rằng uh, nó phải nó phải dựa vào rất nhiều ở cái uh, cái cá tính của mình và mình tìm ra một phương pháp thích hợp uh, nhưng mà trước nhất thì chúng ta nói về ba cái uh, ba cái chánh tư duy cái chánh tư duy đầu tiên gọi là ly dục hay là ly tham tư duy tức là cái ý hướng mà nó nghiêng về ly, uh, ly tham và cái ý hướng này đó được uh, được hiểu như vậy là một cái thái độ buông xả một cái thái độ không có chiều hay thị dục một cái thái độ biết no biết nói không đối với thị dục của mình à, mình muốn cái đó lắm dạ mình muốn cái đó lắm nhưng mà đôi khi mình tập lực mình nói không muốn là muốn muốn lộ chuyện mà không có chiều đó và như ở trong kinh uh, chúng ta nói rằng có những người mà luôn luôn đi tìm cái gọi là hảo tướng mỹ tướng hay là những cái thỏa mãn thể dục như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạnh và có những lúc nào đó chúng ta phải thấy được cái nguy hiểm của nó chúng tôi có ghi một cái thí dụ ở trong này mà cái thí dụ này nó trở thành một uh, trở thành một một điểm mà rất là dễ nhận ra trong thế giới hôm nay đó là chúng ta bị uh, cái bệnh là bệnh nghiền dạ nghiền tức là mình mình nghiền một cái gì đó mà có cái đó thì mình cảm thấy vui có cái đó mình cảm thấy thỏa mãn không có thì mình cảm thấy trống vắng không có mình cảm thấy uh, khó chịu không có mình cảm thấy nó làm sao á thì thứ gì có những cái thứ nghiền mà chúng ta không có tưởng được ra ở trong đó có cái nghiền gọi là nghiền đường dạ đường là một cái Ờ, một cái uh, một cái vị mà có nhiều người rất là thích ngày xưa thưa quý vị uh, uh, bên Âu Châu á có thời gian mà họ nghèo họ thiếu hai thứ uh, vì đó là muối và đường thì muối đó là bị đóng thuế siêu cao thế nặng lên tới muối và đường á là nhiều quốc gia Âu Châu đó họ không đồng được mía tại họ phải nhập cảng mía từ những vùng như là ở bên Úc hay là ở ờ, ở Mỹ thì họ nhập cảnh từ Cuba hay là vùng Nam Mỹ lên ở ờ, đường và do vậy người Mỹ đó quý vị thời xưa đó là họ có một cái uh, họ có một cái khuynh hướng là chỉ có những nhà giàu mới ăn ngọt được và nhà nghèo thì ăn à, chút chút thôi chứ không ăn ngọt được nhiều nên chi uh, ăn ngọt đó là dấu hiệu của giàu có nhưng mà người ta có nghiền thành ra quý vị nào qua Mỹ ấy, đôi khi quý vị thấy bánh mì Mỹ rất là ngọt nó nó đó là một cái di sản của cái thời kỳ mà người ta tin rằng ăn ngọt đó là biểu hiện cho cái sự giàu có và đồng thời khi mà chúng ta quen cơ thể quen ngọt rồi đó mình ăn cái gì mà nó ít ngọt thì mình không cảm thấy rằng ngon mà chúng ta nói đến thập niên 60 70 à, quý vị nào ở Việt Nam trước Việt Nam quý vị nhớ rằng nếu chúng ta đi, đi ngang những cái đống rác uh, đống rác mà của của Mỹ á hồi xưa chúng ta có dùng mình gọi là sữa Mỹ đống rác của sữa Mỹ đó thì chúng ta những ông trong rác có rất nhiều lo lo những sóc riêng như Coca Cola, Pepsi Cola, Dr Pepper những ông rác họ để rất là nhiều mà thời đó là cái thời mà quân đội của Mỹ họ tiêu thụ một số lượng rất lớn nước ngọt mỗi ngày gọi soft drink hay là quý vị ở Canada Anh Quốc đã gọi soft drink gọi là pop drink tức là nước ngọt có ga đó và cái nước ngọt có ga như Coca-Cola đã là một tạo nên những cái hiện tượng toàn cầu và khi người ơi thích uống loại nước ngọt này thì thưa quý vị ờ, khi mà người ta nghiền và cả cái cái xu thế của xã hội phần đông á là uống nước ngọt thì nó phải mất lâu lắm khi mà nó có hiện tượng là có quá nhiều người bị dư đường và dạ, rồi dẫn đến bị tiểu đường và đường á nó trở thành cái gì có hại cho sức khỏe về nhiều thứ và bây giờ chúng ta đi vào một giai đoạn mới giai đoạn đó là giai đoạn mà chúng tôi đang uh, chúng tôi đang nói ở tại Mỹ đi ở Việt Nam thì chúng tôi không biết ở nơi khác không biết nhưng mà ở Mỹ đây thì nếu mà quý vị thấy Phật tử đi chùa đó giờ Phật tử đi chùa ở đây mà quý vị hỏi là quý vị uống nước gì thì phần đông người ta uống nước chai nước lạnh thôi chúng tôi nhớ là uh, khi mà chúng tôi đến trại tị nạn đó và nếu người ta hỏi uống gì mà mình có sự lựa chọn giữa một cái lon Coca-Cola và một chai nước lạnh đó chai nước uh, drinking water thì có lẽ là mình chọn lon cola tại nước lạnh đâu có gì ngon đâu nhưng mà bây giờ quý vị uh, phần đông mình chúng biết phần tử ít có ai mà thích uống nước ngọt và ở tại mỹ bây giờ đó đối với phần đông đó, uh, à, ngày lễ hay là sinh hoạt bình thường dù người ta có tiền người ta cũng không có mua nước ngọt chắc, chắc ở trên bàn giống như chúng ta thấy ngày xưa ở Việt Nam đâu người ta không mua nước ngọt mà uống tốt hết là uh, uống nhiều uống nước ngọt hay uống nước lạnh uh, nước như water hay là uống trà uh, người ta vẫn còn cà phê nhưng mà vẫn còn nhiều thậm chí cà phê không đường nữa thì chúng ta sẽ thấy một điểm như vậy là từ cái nghiền đối với cái nước ngọt á người ta chuyển qua uống cái nước uh, không ngọt và dạ, uống nước không ngọt nó khởi sự từ một cái lý do là họ nhận thức sâu sắc cái cái hại của cái vị ngọt à, dạ, ngọt là luôn luôn nó, nó nhiều calorie à, ví dụ như là một cái lon coca cola nó có thể 33 phần trăm hay có, có lon tới 40 mấy phần trăm ờ, ờ, đường thì uh, mình mình thấy rõ ràng một điều rằng cái lượng đường đó vào một ngày uống hai ba lon nước ngọt thì có vấn đề chúng tôi thực sự ngày xưa đó cũng có lúc uống nước ngọt cũng hơi nhiều và đặc biệt chư tăng thái lan buổi chiều uống nước ngọt hay nhiều bây giờ cả nước thái thì họ kêu gọi chư tăng đừng uống nước ngọt nữa Đã, buổi chiều nước ngọt nhiều quá bị tiểu đường nhiều thì ở đây quý vị khi mà chúng ta muốn tu tập gọi là uh, ờ, tránh tư duy mà trong cái gọi là ly tham tư duy đó thì chúng ta phải có cái nhìn vào cái sự nguy hiểm và cái nguy hiểm gọi là Đức Phật dạy rằng các cái dục lạc thì có vị ngọt ha các vị ngọt có sự nguy hiểm và cũng có sự xúc ly và vị ngọt là cái gì làm cho mình thích nhưng mà sự nguy hiểm là nhiều mà mình phải có cách để mình rời bỏ nó Thành ra uh, một cái người mà người nào sống mà không chạy theo cái thị dục và um, uh, khéo phòng hộ các căn ăn uống có tiết độ biến nhắc uh, không biến nhắc đến cần á thì người đó uh, không có bị ma tức là không có bị cái sự cám dỗ giống như là ờ, thạch sơn giống như là núi đá mà trước gió vậy đó thì đức phật này dạy chúng ta và đây là một điểm mà ờ, rất là quan trọng trong con đường chuyển hóa và dạ, trong con đường chuyển hóa à, một khi mà chúng ta chịu tuân theo một số kỷ luật một khi mà chúng ta có cái lý tưởng cao quý một khi mà mình có thể nhận ra cái hạnh phúc ở trong chánh niệm hạnh phúc trong cái uh, ở đời sống như là nếm được cái hương vị của pháp chẳng hạn thì dần dà chúng ta sẽ giảm thiểu đi cái nhìn đối với cái vị ngọt của dục lạc và chúng ta thành được cái gọi là ly tham tư duy à, về điểm này thì rất là khó để cho một người bình thường uh, cảm nhận được nhưng mà thưa quý vị có một thứ uh, có một thứ hạnh phúc hạnh phúc của sự buông xả hạnh phúc của sự khước từ uh, hạnh phúc của cái uh, cái không có dính mắt uh, con người mình thì ai cũng nghĩ rằng mình có được cái này mình chính mất cái kia là hạnh phúc nhưng mà rồi nếu mà mình sống có cái sự trưởng thành đời sống nội tâm đó, thì mình thấy rằng một lúc nào đó mình bỏ đó là hạnh phúc mình buông xả là hạnh phúc mình không dính vấp là hạnh phúc cũng như mình đi ra một khu rừng mà ít có vướng vấp đi khu rừng mà mình trở ra mà không có bị kẹt á, thì đó là hạnh phúc còn mới đi vô khu rừng bị vướng vấp bị dính mất đâu có hạnh phúc thì tương tự như vậy và một ngày nào đó khi một người mà cảm nhận được cái cái hạnh phúc chân thực của sự buông xả cái hạnh phúc chân thực của cái mà chúng ta gọi là ly dục đó thì ờ, chúng ta sẽ không có tự mình luôn luôn lao đầu những cái mình ghiền mình nghiện như vậy bây giờ chúng ta bước qua một cái chất tư duy thứ hai gọi là ly sân tư duy ly sân là chúng ta nói một cách uh, một cách gọi là uh, uh, uh, nói một cách gọi là đối ngược lại với cái gọi là gọi là sân tư duy tức là mình sống bằng cái tâm à, mát mẻ và dạ, yeah, tâm mát mẻ không có cái tâm tìm lỗi không có tâm phê phán không có tâm tiêu cực và dạ, yeah, tiêu cực nhìn cái này cái kia thì cái ly sân tư duy đó nếu mà mình nói cho rõ như trong bài tương tiết đó là trạng thái của tâm tư tâm tư là một cái tâm mà mát mẻ ví dụ như là ờ, chúng ta ra ngoài đường gặp người uh, nam cũng như người bắc người trung ở địa phương nào cũng vậy gặp người việt hay người quốc gặp mỹ trắng hay mỹ đen thì chúng ta đều có thái độ thân thiện thì mình hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng mà nếu mình ra đường mà mình có cái độ ống kỳ thị phân biệt ờ, gặp người này mà không thích gặp người kia không thích thì điều đó, đó nó làm cho chúng ta sống bằng cái tâm uh, phiền não và cái tâm khó chịu do cái gọi là cái sân tư duy tại vì chúng ta thiếu tâm từ vì vậy tâm từ được định nghĩa là tâm mát mẻ tâm từ được định nghĩa là tâm hòa ái tâm từ được nghĩa là cái sự thân thiện và sự thân thiện hòa ái đó à, quý vị tưởng tượng là bây giờ mình gặp con gặp người hay gặp con vật hay gặp chúng sinh khác đó, mà mình có cái tâm ờ, nhẹ nhàng mát mẻ đó thì nó cho chúng ta thế giới khác là sự tu tập tâm từ đó đó, tu tập tâm từ chính là mình quân tu cái đức thánh gọi là ly sanh và dạ, yeah, ly sanh tư duy ờ, mỗi buổi sáng mình thức dậy mình thức dậy thay vì mình uh, mình ngồi mình mở email ra uh, đọc là mở facebook hay đọc tin tức thời sự dành đến phút buổi sáng chị nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc chúng ta hãy khởi đầu một ngày mới và trước khi đi ngủ buổi tối bằng một cái tâm thái là không có nuôi bất cứ một cái hận thù uh, bực bội khó chăn khó chịu với bất cứ ai và chỉ mong một người được ăn là hạnh phúc ban đầu thì mình làm có tất cách là hơi hơi gượng gạo hơi miễn tưởng nhưng mà tại vì mình tu là mình biết chính mình đâu hết ai đâu mình làm lâu ngày thói quen và dạ, trước khi đi ngủ hay thức dậy mong cho tất cả chúng mình được ăn lại thì quý vị nhớ rằng nhiều khi mình đọc câu đức phật dạy đó là đức phật nói là trong một khẩy móng tay thôi một khẩy móng tay thôi mà chúng ta gửi chúng ta khởi sanh được cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh tâm từ thật sự đó Đức Phật ngày dạy rằng nó cũng có nhiều nhiều lời lạc cho chúng ta được thành nó nó chỉ một bốn tay thôi hà huống chi năm bảy phút hà huống chi là cả giờ hay chỉ cả ngày rồi nếu mình chúng ta sống một ngày mà mình không có cao có không có tiêu cực không chỉ trích và mong muốn là chúng sanh an lạc thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái niềm hạnh phúc tìm thấy một cái đời sống rất là tích cực dạ tâm tư, cái khác của tâm sân là tâm sân là luôn luôn cho chúng ta cái nhìn tiêu cực và tâm tư cho chúng ta cái nhìn tích cực về cuộc sống tích cực ở đây không phải là mình lạc quan biếu không phải là mình nghĩ nghĩ quá cái gì tốt đẹp hết tích cực ở đây là mình không soi mối không đi phê phán không đi tìm lỗi người mình chỉ mong tất cả những người an lại cái đó gọi là tích cực chúng ta và cái tích cực này nó khiến cho tâm tư của chúng ta rất là nhẹ nhàng và thứ quý vị chánh tư duy thứ ba của chúng ta gọi là ly hại tư duy hay là bất hại tư duy cũng được mà chúng ta vậy là ly dục ly sinh thì chúng ta gọi là ly hại thật ra cái ly hại tư duy này đó nói một cách ngược lại đó là tu tập tâm bi là dạ, tâm bi bằng tâm bi là tâm biết biết biết rung động biết cảm thông nỗi đau chúng sinh khác chúng ta không mong ai khổ dạ chúng ta không mong ai khổ mình nhớ như vậy đó là do cái sự thù quán của mình đối với người khác đó, mong cho người đó bị những cái điều tai ương hoặc nạn mong người đó chết mong người đó bị khổ do thù quán người khác chúng ta tìm cách nói xấu do thù quán người khác chúng ta tìm cách gây hại cho người khác để làm gì để thỏa mãn hận thù của chúng ta nhưng một khi mà chúng ta không chúng ta không có cái tâm hận thù và tâm bi mẫn thì mình không muốn ai khổ hết mà cái này nó có cái lợi chúng ta như vậy là nếu chúng ta tu tập tâm bi mẫn nhiều thì cái vòng luân hồi đó chúng ta lại đỡ chúng ta là ít tạo cái ác nghiệp lớn những người mà tạo ác nghiệp nặng á thì việc thường là những thiếu tâm bi dạ thiếu tâm bi ờ, chúng tôi lấy một ví dụ như là bây giờ mình ăn uống cái gì đó mà ăn một cái tàn nhẫn và dạ, chúng sanh đó và dạ, như là người ta nói rằng uh, mình ăn cái lẩu cá kèo nghe chúng tôi nghe nói là là phải con cái kèo sống mà bỏ vào trong đó nó dễ dụ nó chết đó. thì có bao giờ chúng ta nghĩ được con cá kèo mà nó nó nó nó bỏ vào trong nước nóng thì nó khổ như thế nào mình đâu nghĩ mình giảm thích thú rồi nghĩ nghĩa là nó tươi thích thú cái đó thì nó còn cái ác ở trong đó và cái ác này nó dẫn chúng ta đến một việc là do cái ác đó chúng ta sẽ tạo nhiều cái ác nghiệp trong vòng luân hồi chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện rất nhiều câu chuyện mà ở trong kinh bổn sanh rất nhiều câu chuyện ở trong kinh mà những người làm ác phần lớn là do cái sự tàn nhẫn sự tàn nhẫn nó đến từ cái sự thiếu tâm lý mẫn sự tàn nhẫn đến được thiếu sự cảm nhận cái khổ người khác có nhiều khi mình không để ý nhưng mình thấy rằng mình có cái khuynh hướng là khi mình ghét ai tù ai đó mình nói sao cho đau mình nói sao cho họ nhức chối nói sao cho họ họ càng bị tổn thương càng tốt nhưng mà trong cái mà mình muốn nói cho họ tổn thương đó là ác của mình trong cái đó nó có sự tàn nhẫn của mình trong cái đó là cái mà chúng ta gọi là cái hận thì thành ra khi mà mình tu tập tâm bi đó thì mình sẽ giảm chịu được yeah, dạ, ờ, giảm chịu được rất nhiều nhiều cái gì nhiều cái gọi là hại tư duy à, mà thay vào đó là chúng ta sống đời sống uh, ờ, ahimsa đời sống bất hại yeah, dạ, đời sống bất hại trong cái văn hóa của Phật giáo và cũng là văn hóa của Ấn Độ đó thì thường là được đề cao cái tinh thần ahimsa à, ờ, có nhiều người hiểu sai cái chữ ahimsa là đấu tranh nguồn bất bạo động tức là đấu tranh bằng cách mềm dẻo đó không phải chỉ như vậy là chúng ta hiểu rất là hạn hẹp cái chuyện mà nghiêm sát có nghĩa là cho dù mình làm gì mình đi theo một cái đường hướng nào thì luôn luôn mình nghĩ là vì cái lợi ích mà mình làm chứ mình tránh không có gây cái phương hại cho người khác và đặc biệt là uh, gây thương tích gây tổn thương và sát. nếu một người sống mà mình không có một cái ý nghĩ gây tổn thương cho ai hết quý vị đời sống mình an lạc lắm đây là điều mà chúng ta ít khi mình nghĩ đấy mình nghĩ rằng uh, mình sống an lạc mình vui phải có tiền có bạc mình sống an ừ. lạc mình vui là ờ, phải có người khác họ ca ngợi mình uh, mình sống mình vui là uh, mình phải có danh phải có lợi vân vân nhưng mà kỳ thật có một điều là một cái một cái lối sống mà luôn luôn tâm niệm rằng mong cho mình không có gây thương tổn mong chúng mình không hại bất cứ ai và luôn luôn là mong rằng người khổ sinh hết khổ người sợ hết sợ hãi người sầu hết sầu bi thật ra cái tâm thái đó, đó nó mang lại cho chúng ta một cái niềm hạnh phúc rất là lợi lạc một niềm hạnh phúc rất là lớn mà chúng ta không có để ý trong đời sống này yeah, dạ, chúng ta không để ý nên à, à, ở đây thì chúng ta đừng nghĩ rằng cái cái tư duy đó, là pháp không đáng để ý đến mà chúng ta phải biết rằng ba cái tà tư duy là dục tư duy sân tư duy và hại tư duy đó nó luôn luôn nó luôn luôn tồn tại và nó ngự trị trung tâm của chúng ta và khi nó ngự trị trung tâm của chúng ta thì không có cái điều kiện để phát triển và dạ, không có điều kiện để phát triển uh, phát triển thiền pháp nó cũng giống tương tự như là một cái một cái mảnh đất mà mình muốn gieo trồng mà ở trên đó nó cỏ một đầy hết có một đầy mình gieo hạt xuống cái hạt đó nó chưa có nảy mầm ra đó đã bị cỏ lớn hết rồi yeah. Dạ, nên một cái người bắt đầu vào những tu tập á thì phải làm sao mình đánh cái dịp tư duy là phải có một thái độ dứt khoát là mình đã tu rồi mình đã hành thiền rồi để bước trình thiền thì đây không phải là lúc mà mình chiều theo cái thị dục của mình gọi là ly dục phi diệt và lúc khi mà chúng ta tu tập ly dục đó, tư duy thì mình mới cảm kích rằng tại sao đức phật dạy chúng ta những pháp quán như là về vô thường khổ vô ngã tại sao đức phật ngày dạy chúng ta pháp quán như là quán bất tịnh tại sao chúng ta phóng quán phóng quán sanh diệt tại vì những pháp này giúp cho chúng ta giảm thiểu được một cái gọi là chạy theo cái thị hiếu của mình cái thị dục của chúng ta lớn quá từ và cái ly sân tư duy đó nó trả chúng ta về với một cuộc sống là bớt cái chuyện tiêu lỗi người khác bớt cái nhìn tiêu cực người khác bớt cái lối sống phê phán người khác có đôi khi nói chuyện rất là đơn giản là uh, quý vị thấy rằng những người mà hay phê bình người khác thì luôn luôn có cảm giác như là mình tốt hơn người ta thành mình mới chê người ta nhưng mà thực sự khi mà mình tu mình có chút khiêm tốn và có chút thành thật rồi thì mình nói rằng cũng chưa chắc mình tốn người ta sao phê bình người ta <laughs> mình nói người ta có cái khuyết điểm thì mình cũng có khuyết điểm đấy dạ ở bên ờ, thánh kinh ở bên ờ, Kitô tu giáo họ có một cái câu nói rất thú vị của Chúa Giêsu đó là uh, những người nào mà không có tội lỗi thì ném đá đi à, hồi, hồi xưa họ hành hình họ nói có người mà nó là có tội lỗi thì uh, đem ra sự sự chết bằng cách xử tử bằng cách ném đá vào thì Chúa Giêsu nói những người đó là dạ, những người nào uh, không có lỗi thì không có lòng lỗi thì ném thách trước đi điều này có cái ý nghĩa mà rất là thú vị trong đời sống chúng ta là uh, chúng ta thường phê phán người khác dạ, ờ, phê phán các người này thế này người khác kia nhưng mà mình hỏi rằng uh, người ta có cái điểm mình có khuyết điểm hay không hay là uh, mình cũng phiền não mình cũng có những cái khuyết điểm và khi mình nghĩ đến cái chuyện như vậy đó thì tâm của chúng ta không có cái gọi là sân ti và chúng ta cũng cảm nhận một điều rằng càng nặng về cái sân tư duy về đời sống chúng ta càng tiêu cực tại cái bản chất của sân tư duy là nhìn tiêu cực bản chất của cái sự mà uh, phê phán ờ, chỉ trích tìm lỗi người khác là tiêu cực và mình tìm lỗi ta để làm cái gì có, <laughs> có, có ai mà ngồi để đi tìm lỗi người khác mà sống hạnh phúc đâu không có <laughs> không có chỉ có người nào mà sống bằng tâm từ tâm từ là mong tất cả chúng sanh được an lành không phải là chúng sanh đó là tốt là xấu là đẹp là xấu là thân hay không thân gần hoặc xa lớn hoặc nhỏ thu hoặc tế chỉ mong tất cả chúng sanh được an lạc thì lúc chúng ta cảm ừ. nhận được cái giá trị của tâm từ ờ, tâm từ tức là ly sân tâm từ tức là ly sân tư duy dạ, tu tập tâm từ và sau cùng nhắc lại một lần nữa là ly hận tư duy tức là mình sống bằng tâm đi yeah. Dạ, cái hận thù quan kết lại bản chất của hận thù quan kết là mong người khác bị khổ bị tổn thương và khi mà chúng ta tu tập tâm bi ấy, thì mong cho người ta bớt khổ giảm thiểu được chúng ta rất nhiều và cái tâm hận thù càng bớt về tâm hận thù đó à, chúng đi không nhớ là uh, thượng tự siêu hay tổ pháp đăng uh, ở chùa thượng tự siêu và cũng có giảng về cái câu chuyện của nàng uh, Samawati ta nghe câu chuyện đó thấy một cái người có tâm tư thì ở trong hoàn cảnh nào cũng giữ được tâm tư và chính tâm tư đó ngay trong phút hiện tại cho phép chúng ta được sống thanh thản ngay trong cái tâm tư tâm bi đó uh, cho chúng ta được một cái cảm giác uh, được uh, được an lành thành dân uh, ở ở đây chúng ta nói một điều là uh, tu tập tâm bi thì chúng ta sẽ bớt cái hận thù và bớt cái quan trái trong đời sống này và tu tập tâm bi là một cách để chúng ta có cái tránh tư duy uh, thứ nhất là nhiều vị ờ, có hỏi chúng tôi là bốn vô lượng tâm có áp dụng ở trong bát chánh đạo không thì chúng ta nói có dạ có uh, đặc biệt là tâm từ tâm bi nó nằm ở trong chánh tư duy chúng ta nên uh, chúng ta nên để ý lợi lạc lắm yeah, dạ, thật lợi lạc giờ mình không cần nhiều vì cuộc sống mình bớt hận thù cuộc sống mình bớt đi sự tàn nhẫn cuộc sống mình bớt đi cái sự uh, cắt bóc người khác thì mình cảm thấy vui rồi <laughs> chúng ta không thấy ai mà có ngày cứ phê cắt tóc người khác mà vui không có ai mà lúc đầu hận thù quan người khác mà vui hết rằng uh, thưa vị đây là điều mà uh, tất cả chúng ta có thể học và có thể ghi nhớ khi mà chúng ta đề cập đến uh, đến ờ, chánh tư duy và tà tư duy thì khi nãy chúng tôi có một cái ví dụ là nếu chúng ta không tu tập chánh tư duy thì tà tư duy sẽ sanh khởi bắt buộc và dạ, cái mít cá cái tâm mà tầm luôn luôn có đừng bao giờ nghĩ rằng mình mình không làm gì hết thì yên chuyện không có yeah. Dạ, các vị thiền sư hay nói rằng cái người tu tập mình nên hiểu cuộc sống giống như mình lội mình bơi lội vậy Tại khi mà mình nước chạy mình bơi lội ngược nước thì chỉ có thể là tiến hoặc lùi chứ khó đứng một chỗ yeah. Dạ, chúng ta khó có bao giờ mà chúng ta đứng một chỗ mà không có không có không có cái tư duy không có sự tầm cầu à, không có sự ý hướng không có sự hướng tâm và cái ý hướng đó đó nếu mà chúng ta không tuột tránh tư duy thì cái tà tư duy nó sẽ ngư trị chúng ta chắc chắn như vậy à, chắc chắn chắc chắn là mình muốn đối lập tà tư duy phải được tránh tư duy không tu tập tránh tư duy đó thì tà tư duy nó sẽ lôi kéo chúng ta bởi vì mình không nên nói là optional mình không nên nói là tránh tư duy là sự tùy chọn mà tránh tư duy là một điều bắt buộc tất cả hành giả tu tập phải phải làm cũng giống như bây giờ mình mình nói mình uh, trồng rẫy làm vườn trồng hoa mà bảo rằng không cần làm cỏ thì cái, cái làm cỏ làm cỏ nó không phải là optional nó không phải là tùy chọn mà cái làm cỏ hay không làm cỏ là điều bắt buộc cái mình nếu muốn trồng cái gì đó thì cái sân phải sạch thì tâm của chúng ta ai mà bị ngự trị bởi cái tà tư duy thì tránh tư duy không có sân khởi được tránh tư duy không sân khởi được thì thiện pháp những thiện pháp khác rất khó rất khó sinh khởi trong uh, đời sống hàng ngày của chúng ta cái vì đó là và điều mà chúng tôi uh, muốn chia sẻ về cái pháp tính tư duy và bây giờ thì trước khi qua phần thảo luận để xem hòa thượng uh, uh, tự siêu có mặt ở trường này không mình hòa thượng tự siêu nếu hòa thượng còn ở trường này xin uh, cung kính hòa thượng nói cho vài điều và sau đó chư tăng sẽ bước qua phần thảo luận những gì mà thượng tọa sư có mở trước máy không <clears throat> một lần nữa xin được hỏi hòa thượng tọa sư có mở trước máy không dạ. thưa vị ờ, có thể hòa thượng tọa sư không có mặt trước máy xin hỏi và uh, ờ, hỏi oh, dạ yeah. hello oh, dạ yeah. thì đó đã <laughs> dịch xa thú thì đó đã thì đó đang uh, yeah. uh, có nhiều người họ sống bằng cái tâm hận thù bằng cái tâm thường tìm đổi người khác và họ cảm thấy rằng cái đó mang lại cho họ hạnh phúc ờ, hạnh phúc khi mà họ đã nư hạnh phúc khi mà họ làm cái gì đó mà mình mình cảm thấy mình thỏa mãn được thì nếu một người hỏi hỏi tổ pháp đăng là ờ, cái chuyện trong cái hận thù trong cái sự tội lỗi người khác nó có tạo chúng ta một cái hạnh phúc mà dù là hạnh phúc gì nữa thì nó có thực sự tạo chúng ta hạnh phúc hay không xin cái ờ, tính sư tổ hoa nghĩ uh, ờ, ờ, cho biết cái, cái ý kiến của sư tổ về điểm này thì có những người đều hơn như vậy dạ nam mô bổn thầy dạ nam mô thầm mô dạ nam mô bổn thầy dạ dạ có pháp đăng kính đảnh lễ đức phật đức pháp đức tăng kính lễ ngài hòa thượng nhất đẳng thượng tá minh hạnh đã có tân với đức tệ trì đức tệ đức cùng với chư tôn đức tăng à, kính chào các bạn cô phụ nữ thân gia phật tử thì à, thật sự đó thì à, ở trong đời này chúng ta rằng à, chúng ta khi mà hữu phước hữu duyên thì chúng ta tu hành thì chúng ta mới tránh khỏi được hoặc là chúng ta cũng có thể uh, có cái sự suy nghĩ sai lầm như vậy chúng ta cũng cũng bỏ cũng phủi sạch nó bỏ qua Ờ, chứ không phải ờ, giống như là những người mà không biết Phật pháp ừ, hoặc là họ uh, họ sống với cái thế thế tình bởi bình thường với thế tình đó thì chúng ta biết rằng mình làm một cái người khác uh, cái người đó đã làm cho mình buồn khổ đó thì mình thấy được cái người đó bị đau khổ thì mình rất là hả hê uh, cái chuyện này thì chúng ta thấy rất là nhiều ở đời thường thường Ờ, có nhiều người ví dụ như mình nói họ thương nhau họ với nhau rồi họ hận nhau rồi họ giết giết lẫn nhau uh, hoặc là họ làm cho người đối thủ đối tượng đó rất là đau khổ uh, mình thấy một ngày gần đây ở ở bên Bình Dương đó cái vụ án đó thì nghĩa là thương cái người con mà giết hết cả gia đình uh, cái người con trai thương cái người con gái đó mà bị từ chối Ờ, và gia đình cũng cũng không vừa vừa ý và tức quá giết hết cả gia đình như vậy rồi cuối cùng vào à, tù như vậy thì chúng ta thấy thật sự ở đời đó mình khi mình gặp gì mà người ta ta phủ phàng mình thì mình rất là tức tối mình tìm cách để mình à, hại cái người đó và nhưng mà thật sự ra nếu mà nói theo cho nó rõ ràng đó, thì thật sự khi mình muốn muốn hại ai đó cái tâm tư mình ấp ủ và mình cũng cũng ờ, làm mình suy nghĩ là mình cũng cũng bị cái sự cảnh cáo rất là nhiều và chúng ta thấy giống như câu chuyện mà anh chàng đó giết cả gia đình ở Bình Bình Dương đó thì cũng ờ, anh ta cũng rủ rê người này rồi cũng rủ rê người kia rồi cũng có những người họ ờ, nhắc nhở anh ta nhưng mà anh ta cũng cũng ngoan cố ừ. nhưng mà thật sự ra anh ta mà lo âu suy tư như vậy thì anh ta cũng rất là buồn khổ chứ không có cái gì mà gọi là Ờ, thật sự là hạnh phúc hết ừ. anh ta mưu thường thần trước quỷ tính bảy tính ba này đủ thứ chuyện hết uh, anh ta mới làm được cái chuyện đó uh, giết được những người như vậy nhưng mà thật sự ra thì sau này khi mà án thì anh ta cũng hối hận hối hận cái chuyện đó ừ. thật sự đó thì chúng ta biết rằng đối với đối với những cái người mà quan trại quan thù đối với người khác đó, đa số là không có gì vui thực sự không có gì vui hết à, nếu mà thật sự cái tâm của họ mà nó bình tĩnh thì họ thấy để trong lúc đó đó họ thật sự không có hả hê à, chí có nhiều khi mình thấy ừ một cái một cái người đó mà hại mình là bị người khác hại đó, thì mình mình thấy mình vui này cái nọ thật sự mình mình đi nói với người kia này cái nọ là người đã hại ờ, người đã làm cho tôi khổ bây giờ người đã phải chịu cái quả báo này cái nọ ừ, thì khi mình nói nói như vậy chứ thật sự ra à, nếu mà mình ờ, mình ờ, mình ra tay mình làm được cái chuyện gì đối với người khác đó, thì thật sự nó rất là là, là, là ám ảnh mình à, tuy rằng cái tâm trạng của con người của mình đó, thì thật sự đó quý vị biết rằng nó nó theo nhiều khuynh hướng à, cái khuynh hướng mình mình thích người đó mình hại người đó thì mình cũng thấy mình hại được người đó thì mình cũng vui à, rồi cái tâm trạng mình lo âu sợ hãi nó nhiều cái trăm mối tơ giò mỗi vị à, bởi vì thật sự đó nếu mà mình mình sắp xếp một cái chuyện gì đó mình làm cho người ta đau khổ trong lòng mình cũng cũng cũng cũng trăm mối tơ giò à, ờ, mình cũng lo lắng khi mình chưa làm hoặc là làm xong rồi lo lắng sợ hãi à, thật sự đó khi mình nói đến đến những cái gì mà Đức Phật ngài nói về cái tâm trạng á bởi ví dụ quý vị biết cái tâm bất thiện hay là cái sân tư duy đó thì chính là cái tâm chúng ta bệnh hoạn rồi à, cái tâm chúng ta bệnh hoạn rồi khi mình mình hại một người khác đó về mặt pháp lý về mặt um, đạo đức về mặt um, nhân luân về mặt uh, con người đó về mặt làng xóm đó, mình đều đều thấy mình không có ổn à, à, nên gọi là cái tâm mình bệnh hoạn và thật sự đó thì khi mình hại một người khác đó, thì thật sự cái tâm mình nó không không khôn khéo hay là khôn ngoan tại vì cái người khôn ngoan đó họ họ không bao giờ làm như vậy tại vì cái người khôn ngoan đó họ suy nghĩ rằng đó, luôn cả bản thân của mình đó có lúc mình cũng làm người khác buồn mà nếu mà ai cũng xử sự kiểu đó hết đó, ai cũng xử sự theo kiểu đó thì thật sự đó mình rất là đau khổ chúng ta thấy à, một ngày gần đây giống như bà uh, Nguyễn Phương Hằng uh, bà Nguyễn Phương Hằng uh, bà cũng buồn buồn người này không vừa ý với người kia mà nói qua nói lại đó cuối cùng nó, nó kéo lôi rất là nhiều người và làm nhiều người đó họ cũng vui vẻ mình tuy rằng nhiều khi mình nói được ờ, thì mình cũng cảm thấy mình cũng hả hê như vậy nhưng mà thật sự ra nó nó trồng chất nó càng trồng chất lên nữa quý vị ờ, bởi đức phật đã dạy đức phật đã dạy hận thù việc hận thù đời này không thể có à, đời này không thể có bởi vì hận thù là cái hận tư duy đó. mình hại người khác thì không bao giờ có mà được yên vui đó không bao giờ có được yên vui gì hận thù gì hận thù đời ngày này không thể có chỉ có từ bi diệt hình thù là định luật thiên thu ừ. bởi vì chúng ta thấy rằng nếu mà nói một cái sự nói qua nói lại đó uh, ờ, chuyện ít nó, nó, nó, nó lôi kéo ra nhiều chúng ta thấy như dòng mà hai dòng họ hoàng thân quốc thích uh, nội ngoại của đức đức phật của chúng ta đó. cũng lời qua tiếng lại thôi lời qua tiếng lại mới đầu thì cái việc mà dụng về là cái việc mà dụng dập là cái chuyện mà lấy nước vô ruộng thôi cuối cùng đó ờ, bên này nói qua bên kia nói lại rồi từ nói qua nói lại kéo lôi đến những người liên quan người người có chức vụ người có chức quyền rồi cả hai bên chuẩn bị dàn giáo cung tên súng um, gươm giáo uh, hai bên cung giáp để chuẩn bị xô sát chém giết lẫn nhau và Đức Phật cái ngày đã ngự ra cái dòng sông đó và ngày đã giảng hòa hai dòng họ và khi ngài giảng hòa là ngài nói lên cái nguy hại cái nguy hại của ờ, của những người mà sống tình chống với nhau đó ờ, cũng giống như ngài kể là nhiều câu chuyện lắm quý vị ừ, ngài kể về cái bầy chim đó. bầy chim có năm đó, mà nó bất hòa với nhau đó ờ, nó bất hòa với nhau mà thường thường đó, mà khi mà thuận hòa với nhau đó thì người ta quăng lưới đó, thì nó bay lên nó, nó bay lên và nó đem cái, cái lưới đi chỗ khác được nhưng mà lúc bất hòa nhau đó thì con này nói con kia con kia nói con nhỏ con nọ nó không có nỗ lực rồi cuối cùng bị tao bắt hết à. Đức Phật ngày người kể là cái gì cái chuyện mà bất hòa chỉ cái chuyện mà bất hòa uh, với nhau như vậy thôi rồi cuối cùng cả bầy chim bị hại nhưng mà nếu mà bầy chim đó mà không có bị bất hòa thì những cái người bẫy chim đó khó bẫy được bầy chim này ừ. thì chúng ta cũng thấy vậy thật sự ra một cái đất nước mà Ờ, đất nước hay một làng xóm đó mà người ta bất hòa với nhau đó người ta người ta gây ra cái rất nhiều cái sự đau khổ lẫn nhau nhưng mà nếu mà họ hòa hợp và thương yêu nhau đó thì thật sự họ không có sự đau khổ nên đức phật ngày mới dạy ờ, cái tâm từ bi hỷ xã đó là bốn vô lượng tâm đó, nó bao trùm ờ, thế giới này với cái người có từ tâm nhưng mà đối với cái người có hận tâm đó, hay là có hại tâm đó, mình gọi là có sân tâm đó, thì thật sự là họ không sống với ai được cái gì vị họ sống không sống với ai được đó. tại vì thường thường đức phật này nói cái người sân nhiều đó này cũng thí dụ giống như đóng phân vậy đó đóng phân á sân nhiều thì giống như đóng phân vậy đó nó cũng hôi vậy đó nhưng mà đụng vô nó càng hôi hơn nữa à, thành cái người sân á nên, nên nên trong kinh năng kia mà chúng ta nghe cái người mà họ sân hận nhiều đó đức phật ngày dạy à, chúng ta đừng có đến gần người đó mà nếu mà chúng ta có dịp phải đến gần người đó, đó chúng ta chỉ nói một hai câu rồi chúng ta đi nếu có dịp cần đó. À, bởi vì sao Đức Phật nói cái người đó giống như đóng phân đóng phân nó hôi thối rồi bây giờ mà đụng vô, vô cái là nó nó càng hôi thối hơn dự hơn, hơn nữa nên phải né đi né đi nghĩa là như vậy nhưng mà lỡ mình có dịp phải đối đầu với người đó, đó thì mình nói ít rồi đi đi chứ nếu mình nói nhiều xíu là mình có chuyện với mình ừ. Phật ngày thường nói những cái người mà họ cái cái tâm hiềm hận mạnh mạnh mà chúng ta thấy như là có ca lý cá mà hiềm hận ngày uba người ngày Sariputta gì ngày một cái lãnh há mà hiềm hận cách cái hiềm hận quá sức hiềm hận đến nỗi mà Đức Phật vị à, Phạm Thiên ờ, thầy cũng bị đó hiện ra nói mà vị đó cũng không có không có không có chịu buông bỏ cái cái, cái, cái lòng hận thù và thường thường quý vị biết rằng đối với cô Vocalica và hận thù hai cái vị trưởng lão đó thì cái mình nó mục mọc mọc cái mục ra và thường thường mình nói đi khoa học bây giờ một người nào mà sân hận đó, thì mình buồn bực cái, cái tâm mình nó bất ổn bất an rồi nhiều khi cái, cái, cái trạng thái mình bị héo xào quý vị nên thường thường đức phật nói rằng cái người mà cái cái thân khỏe đó là cái tâm khỏe mà cái tâm bệnh đó thì cái thân cũng bệnh nữa quý vị mình sân hận ai đó cái nhịp tim rồi máu huyết ờ, mình dễ bị uh, bị bị áp huyết cao rồi mình dễ bị đột quỵ những những cái người hay sân hận đó. Ừ. nên thường thường nói rằng sân đức phật nói là không có lợi ích gì hết đó. sân chỉ là khổ cho mình khổ cho người khổ đời này khổ đời sau đó chứ thật sự ra bởi vì cái tâm trạng tuy rằng chúng ta cũng thấy người đời đó họ thấy ai mà họ ghét ai mà người đó đau khổ thì họ họ thấy vui nhưng mà thật sự ra đó nó chỉ là thời hợp lúc một lúc vậy thôi chứ còn nó không bao giờ mà nếu mà, mà cái, cái cái trạng thái vui vẻ nó mà lâu dài nó nó cũng không có chị nên nhiều khi có nhiều người bực bội người nào đó mình thấy cái người đó bị tử tử hình đó nhưng mà khi mà mình mình thấy là mình tự mình thương cái người đó lại chứ không không không có sân hận cái người đó không ghét gì đó nữa nó cũng có nhiều trường hợp như vậy à, nên thường thường mình thấy à, chúng sanh nào đó mà mà được vui đó mình mình thấy ờ, mình thấy cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng nhưng mà khi mà mình làm cho ai khổ đó thì mình cũng cũng phải trả giá thôi phải trả mình phải trả giá thôi thì theo con nghĩ rằng nhé nếu mà thật sự đó một cái người mà hận thù một người mà hận thù đó thì đức phật nói giống như người đó muốn rửa một cái vật gì mà lấy nước dơ mà rửa đó càng rửa nó càng dơ thêm chứ nó không thể nào sạch được à, tại vì cái bản chất hận thù nó là bất thiện mà một người đó muốn trả đũa qua lại thì cũng chỉ là bất thiện thôi nó càng gây thêm gây hấn khổ mình khổ người thôi chứ không có được lợi ích gì hết nhưng mà ngược lại nếu mà mình có cái từ tâm đó để quá giải cái hận thù đó thì mình sẽ quá giải được chúng ta thấy dấu những câu chuyện ờ, con vợ soi dắt với đi với người phụ nữ đó thì chỉ là cái quan trái quán thù với nhau lúc mà hai cái người vợ lớn vợ nhỏ kình địch với nhau thôi và quan trái từ kiếp này đến kiếp kia từ kiếp gà đến kiếp mèo nai đến kiếp beo để kiếp người kiếp thú ờ, dạ xoa như vậy đó ừ, nhiều kiếp như vậy mà cứ quan trái quán thụ nhau cho đến khi mà đức phật này thuyết giảng rồi đó, thì con dọ xoa này đó nó nó nó nó khi hết cái tâm hận thù đó, nó mới thương cái đứa bé ờ, mà nó muốn ăn thịt ờ, đứa bé con của cô đó do cái quan trái quán thù à. Ờ, nên thường thường quý vị này từ bi diệt tận tù là định lực chúng tôi có nghĩa là chỉ có lòng từ bi đó mới diệt được hận thù nhưng mà thật sự ra đời người ta ờ, người ta muốn tìm vui nhưng mà người ta không có vui là như vậy ờ, cái người đời đó họ tìm vui nhưng họ không có vui là tại vì họ sống quan trái quán thù hãm hại lẫn nhau nên không thể nào mà họ vui được vui được ví dụ giờ chúng ta nói cái việc giống như bây giờ thật sự đó bây giờ mình nói rằng mình ghét người nào đó mình đốt nhà người đó đốt nhà người đó và đốt nhà người đó thì người đó không có nhà không có cửa thì người đó cũng đi xin ăn rồi cũng phải xin người này xin người kia à, nó cũng cũng khổ ờ, cũng khổ cũng thoát ra nếu mà người đó có tâm à, nhưng mà thật sự ra nếu mà người đó, đó mình buồn bực người đó chứ mình mình không mình nghĩ rằng cái sự buồn bực đó có nhiều khi mình hiểu lầm mình buồn bực hay là mình, nhiều khi người đó đó không có tế nhị nên mình bực bội với người đó à, nhưng mà nếu mà mình hiểu được như vậy đó thì cái tâm tư mình sẽ nhẹ nhàng đó. thường thường quý vị thấy ở đời đó, cái người mà cái người mà họ ít học vấn hoặc là họ thiếu cái gì họ cũng dễ làm cho mình sân à, nhưng mà nếu người mà có học vấn nhiều hay họ khéo léo ứng xử đó họ cũng cũng không làm cho mình sân thì mình rõ ràng mình thấy những người những người mà họ thiếu kiến thức hoặc là họ thiếu cái đức tu đó họ mới mới mới là người chọc cho mình sân ừ. chứ thật sự những người mà họ, họ học, học học học học hiểu nhiều họ cũng tế nhị họ cư xử họ ứng xử họ cũng tế nhị thì mình sống uh, nó uh, ít có bị bực bội khó chịu ừ. nên đa số mình bực bội khó chịu là những người họ thiếu sự tế nhị hoặc là họ họ tạo ra cái sự khó chịu cho mình ừ nếu mà mình đó, mà không có hiểu biết đó thì mình cũng giống như vậy thôi cứ trả đủ qua lại thôi quý vị trả đủ qua lại nên nhiều khi quý vị thấy đối với đức phật hay là tôn giả đê quánh tá thần thù nhau chỉ là cái kiếp đầu tiên do ờ, một người buôn đồ cổ mà mua được cái mâm một người muốn chiếm đoạt cái mâm đó rồi, rồi cuối cùng quan cái quán thù nó cứ chồng chất chồng chất hoài cho đến khi mà ngài thành phật thì tôn giả đê quánh tá vẫn hại ngài vẫn ờ, hại ngài lăn đá đè rồi thả voi sai rồi thả người bắn ờ, đức phật này cái nọ là nhiều cái chuyện quan trái đó nhưng mà thật sự ra giữa quan trái nó ngấm ngầm nhau bởi vì thường thường quý vị thấy ở đời nếu mà mình mình mình, tu tập đó mình tu tập đó mình niệm thấy đó ví dụ mình thấy một người nào mà thấy khó, khó chịu đó thì mình nghĩ rằng cái quan trái quán thù này nhiều kiếp rồi bây giờ mình thấy cái đối tượng này tự nhiên cái lòng sanh hận nó nổi lên rồi à, bây giờ mình mình mình tránh niệm tỉnh giác á, để mình hóa giải những cái oán thù còn nó bởi vì nhiều khi quý vị thế nó, ở đời nó có cái à, mình gọi là cái người đã từng làm khổ mình bây giờ mình nhìn cái người đó tự nhiên mình mình mình mình khó chịu với người đó quý vị mình khó chịu với người đó ừ. nên nó mình tu tập được nó nó đỡ rất là đỡ còn ở đời thì nhiều khi họ mà nhìn một người nào họ bực bội đó thì họ lời qua tiếng lại à, rồi họ cuối cùng họ xung đột với nhau kinh khủng lắm à. nhưng mà nếu thật sự ra Ờ, nếu mà mình tu tập đó mình niệm đó mình thấy một người nào nhưng cái tâm của mình tự nhiên nó bực bội khó chịu nhiều khi mình nói rằng ờ, tự nhiên chứ thật sự nó nó là cái quan cái quán thù của quý vị cái điều này rất là khó để mà nói quý vị rất là khó để mà nói mình tu tập được mình cảm nhận có nhiều cái mình nhìn một người đó thấy tự nhiên cái tâm hồn mình thấy vui vẻ nhưng mà có nhiều cái mình nhìn một người tự nhiên đấy trong lòng của mình nó bực bội khó chịu à, cái quán thù nó cái người đó đã từng làm mình khổ thì cái nọ tự nhiên mình nhìn cái người đó tự nhiên mình rất là khó chịu rất là khó chịu à, nên á à, nên cái nhiều khi á, mình tu tập á, mình chánh niệm đó để mình diệt những cái những cái quan trái quán thù trong nhiều kiếp như vậy à, nên là nhiều khi mình mình mình chánh niệm tỉnh giác đó mình nhìn thấy người đó tự nhiên mình thấy mình bực bội mình mình nói là tự nhiên nhưng mà thực sự đó cái quan gia ngõ hẹp giống như là mình nói giống như là một cái quan trái mà bây giờ nó gặp nhau đó, nó có một cái cái, cái sống sườn ở trong cái, cái quan trại quán thù rồi đó à, nên nhiều khi mình thấy ờ, đức phật ngày kể nhiều kiếp đó, ví dụ như ngày ngày sanh ra ngày ngày đẹp ngày ngày có nhiều cái mỹ tướng nhưng mà cha của ngài đó thấy mẹ của mẹ của ngài thương ngài đó tức quá đem chặt tay chân con chặt đầu con quý vị thấy ghê không đứa bé đó nó không biết gì hết đó. À, ờ, nó không biết gì nó chỉ là một đứa bé thôi à, dễ thương bụi bặm bụi bặm như vậy mặt mày Ờ, dễ thương như vậy người mẹ nâng niu mà cái người cha lại lại tức giận ờ, tức giận đem đứa bé là chặt tay chặt chân chặt đầu của gì thấy ghê không à, bởi vì đức phật kể lại cái kiếp đó đó cái kiếp đó ngày ngày mới sanh ra thôi ngày mới sanh ra và ngày là con của tôn giả đeo quá tá kiếp đó làm vua làm người cha và mẹ mẹ của ngài đó à, ôm hung ngài thôi mà của người cha tự nhiên quan trái quán thù Ờ, đem đứa con ra chặt tay chặt chân chặt đầu quý vị nghĩ nhiều khi quý vị nghĩ trời ơi sao cái ông đóng ác vậy nhưng mà thật sự nó một cái quan trái quán thù trong tâm đó quý vị nhiều khi mình cái đứa bé đó thay vì ai cũng thương hết á nhưng mà nhìn đứa bé đó tự nhiên mình quán thù quý vị ừ, cũng như là tôn giả đeo quá tá kiếp để làm cha của, của ngài đó mà thấy thấy mẹ của ngài cưng chiều thương yêu nựng niệu ngài thì người cha lại lại đem ra chặt đầu chặt tay chặt chân con mình như vậy thì quý vị nghĩ sao đứa bé đó nó đâu có biết cái gì đâu nó đâu có làm cái gì đâu và thật sự ra mình nói mình nói là nó không làm gì hết nhưng mà thật sự là cái quan trái quan thù nó, nó ghê gớm mắt mình nhìn đó. mình nhìn một người nào nên thường thường chúng tôi nói cái gì đó quý vị nhìn một người nào tự nhiên quý vị có có cái cảm tình với người đó nhưng mà rồi cũng có nhiều cái mình nhìn một người đó mình thấy mình khó chịu lắm mình thấy rất là khó chịu nhưng mà mình phải phải phản tỉnh rằng đây cũng là quan trái quán thù gì ở trong kiếp trước đối với mình bây giờ mình nhìn tự mình khó chịu mình phải phải tránh niệm tỉnh giác để mình mình tạo cái tâm mình đừng khó chịu bởi vì cái tâm mình khó chịu hồi là mình mình kiếm chuyện với người đó à, tại vì bình thường quý vị đấy nhiều khi cái chuyện mà ở đời nó có nhiều cái chuyện mà mình mình tôi gọi là quan gia ngõ hẹp á gặp mặt với nhau rồi nó hận thù với nhau rồi ờ, làm khổ lẫn nhau thôi từ kiếp này đến kiếp khác quý vị ừ, thành đó thì con nghĩ một cái người mà làm hại người khác đó, chỉ tạo cái quan đá quán thù thêm nhiều kiếp thôi thật sự đó nó cũng chẳng có hạnh phúc gì trong những những điều đó hết và người đời thường họ tìm hạnh phúc nhưng mà họ không có làm đúng cái pháp hạnh phúc nên họ không thể nào họ có hạnh phúc được mà họ chỉ là ăn miếng trả miếng dây trả hoài họ đau khổ hoài từ kiếp này đến kiếp khác thôi chứ không thể nào không thể nào mà họ thấy hạnh phúc được đâu thì con nghĩ như vậy bây giờ thì con xin gửi mít lại cho ngài hòa thượng ngài muốn trình bày nói thêm gì ngày nói vậy con xin gửi mít nha Tôi kính trình thì tọa pháp đăng với câu thảo luận vừa rồi xin được hỏi thượng tọa pháp tinh thượng tọa có ở trước máy không nếu thượng tọa pháp tinh nghe được xin thượng tọa hoàng hỷ trả lời cho câu à, thảo luận tiếp theo một lần nữa xin được hỏi thì đạo Hồng Tân thì đạo có mặt ở trước máy không? Và quý Phật tử có thấy thượng tọa Pháp Tân hay thượng tọa tự quyền có mặt ở trước máy không? Dường như thì đạo Hồng Tân không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi thì đạo Hồng Tân một câu nữa là có nhiều người nghĩ rằng mình ờ, phải là người xấu lắm á, thì mình mới có tài tư duy còn bình thường á nếu mà mình sống cuộc đời sống nghĩa là ờ, chỉ biết lo công ăn việc làm biết lo gia đình thôi đó thì mình sẽ không bị tài tư duy chi phối dễ dàng tức là người ác nó mới có tài tư duy thì uh, thì tôi hoan hỷ giải thích là tài tư duy phải chăng chỉ có ở người ác người bình thường có dễ sanh tài tư duy không xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại alo dạ yeah. thật sự ra thì quý vị biết rằng chúng ta là những người phàm phu đó dù là vị thánh tu được quần trở lên thì từ từ cái, cái, cái, cái, cái tà tư duy nó giảm bớt chứ chứ thật sự ra chúng ta còn phạm phu thì ai cũng có cái tà tư duy nhất là cái dục tư duy đó có nghĩa là cái sự ham muốn cái sự ham muốn trong sắc dục tinh dục kỳ dục kỳ dục sụp dục tạp dục cái, cái hận tư duy đó cái, cái hận tư duy là cái hiềm hận đó. và cái hại tư duy là hại hại người đó ý hại đối tượng thì gần như là chúng ta ai cũng có hết cái gì nhưng mà thường thường đó mình ờ, mình có tu tập được đó mình có tu tập được mình có giữ giới đó, thì mình biết tội biết phước à, thành ra mình chỉ sân và đức phật này làm cái sân hay là cái hận tư duy nó cái sân tư duy nó cũng giống như là nước chữ viết trên cát chữ viết trên đá ừ. nếu mà chữ viết ở trên nước á, thì ờ, cái việc là buồn bực người khác á, qua rồi thôi à, giống như chữ viết ở trên nước vậy rút tay lên là thôi đụng chuyện với người đó thì bực bội nói chuyện la lối hồi vậy thôi xong rồi thôi và chữ viết trên cát đó có nghĩa là bực bội một người đó đó một thời gian lâu như vậy đó mình có một cái thiện pháp gì đó tự nhiên mình mới quá giải được cái cái bực bội trong lòng thì đức phật nó giống như là cát chữ dưới trên cát vậy đấy cần phải có một trận mưa hay là dông tố nó ờ, thổi cát nó bằng được ờ, thì một cái người mà mà bực bội người khác đó mà phải phải cần có một cái cái thiện pháp nào đó nó, nó, nó, nó giống như là cái tận bạo cả à, tận gió dông nó phủ cát lên để nó sang bằng à, hay là người đã tu tập được tự nhiên người đó không có bực bội người khác nữa ừ còn chữ viết ở trên à, trên đất á, thì cần có một trận mưa thì à, chữ viết trên đất á, cần có một trận mưa mưa lớn thì, á, thì chữ nó sẽ mất đi còn chữ viết trên đá thì quý vị biết mưa gió giông bão gì nó cũng không có lắp được à, người này có một cái lòng hiềm hận sâu dày an thù ai đó thù kinh khủng luôn á có nghĩa là nhiều khi không hại người đó nhưng mà gặp người đó bực bội khó chịu tức tối Ờ, như vậy nhưng mà thật sự ra cái cái sự sân hận đó mình nói rằng nó cũng giống như còn quan quán thù nhau vậy cái chữ dưới cạnh đá thì nó thể ảnh hưởng tới nhiều kiếp thì ờ, đối với chúng ta mà chưa thành thánh nhân đó, thì ai cũng ai cũng có lỗi lầm cái gì nên nhiều khi mình nghĩ rằng chưa thành thánh nhân đó, ai cũng có lỗi lầm mà lỗi lầm tại sao gọi là lỗi lầm tại vì tâm tham đó, có tám tâm tham tâm sân có hai tâm sân và tâm si có nhiều ờ, tùy cái đối tượng tùy cái hoạt động tùy cái thời gian tùy cái môi trường à, nó à, nó có ít có nhiều thôi chị à, nó có ít có nhiều thành ra nhiều khi á, à, mình còn là phàm phu đó thì mình chưa thành thánh nhân đó mới có tham nhưng mà nếu mà lúc mình tâm thiện mà nó giống là thì tâm tham tâm sân các bạn tâm si các bạn yeah. thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có những cái trạng thái mê mờ tâm tối bực bội tức tối khó chịu hoặc là tham lam thái quá thì nó cũng vẫn có những những cái trạng thái tâm bất thiện này vì chúng ta chưa có đoạn trường tâm bất thiện nên chúng ta mà mà không có âm thiện có nghĩa là không hướng tâm đến âm thiện đó, thì chúng ta sẽ bị cái tâm bất thiện nó khởi bởi thường thường cái tâm cái tâm sân nó sanh khởi là chúng ta thấy như thế nào à, vì cái người đó đã từng làm người thân của mình à, làm của mình đang làm hại đã làm hại và là sẽ làm hại à, hoặc là cái người cái người cái người cái người thù của mình đó người cái người mà làm hại quyến thuộc của mình đó làm lợi cho cái người thù đang làm lợi đã làm lợi sẽ làm lợi hay là về phe cái, cái người đó à, về phe cái người đó thì cái sự bực bội mình sẽ, sẽ nổi lên hoặc là cái người đó đã từng làm mình buồn bực là từng làm khổ mình từng đã từng làm khổ mình sẽ đã làm khổ mình sẽ làm khổ mình thì những cái suy nghĩ đó đó mình sẽ có cái tâm tìm hận à, ít hay nhiều à, ít hay nhiều tùy theo cái căn tánh của chúng ta cũng vậy ừ, tùy theo căn tánh chúng ta chúng ta nặng tâm sân nhá, thì chúng ta chúng ta rất là dễ câu có bực bội à, còn nặng về tâm si á, chúng ta ừ, chúng ta mê mờ tâm tối rồi à, nặng tâm tham mà chúng ta bị cuốn hút à, bị cuốn hút ờ, đối với đối tượng thích thú ừ. tại nhiều khi những cái tâm bất thiện á, thì nó rõ ràng là nó không có tốt cái gì tâm tham cũng không có tốt tâm sân cũng không tốt tâm si cũng không tốt à, chỉ có khi mà có cái tâm thiện chúng ta mới được sanh làm người à, chúng ta có tâm chúng ta mới tạo được cái việc tốt Ờ, việc lành vì có tâm thiện nó nó điều khiển cái sắc thân chúng ta cúi đầu đảnh lễ uh, chư tôn đức hay là tam bảo uh, ờ, những cái bậc trưởng thượng kỳ lão ừ. khi mà chúng ta có cái thiện tâm đó thì chính cái thiện tâm đó nó đốc thúc chúng ta làm việc bố thí uh, là chúng ta lấy của chúng ta cho người này người kia chúng ta thấy người ta khổ chúng ta khởi lên lòng thương thương mến chúng sanh chúng ta cho này kia thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm thiện nó, nó điều kiện cho thân chúng ta có những cái việc làm từ thiện bố thí đó. rồi cái tâm thiện nó làm chúng ta giữ giới khi mà chúng ta muốn giữ sát sanh trộm cắp cho nó vốn đủ đó thì chúng ta hiểu những cái việc mà đó là việc không tốt nên chúng ta có cái việc giữ giới có nghĩa là chúng ta tác ý để giữ giới à, hay là chúng ta tu thiền à, nhất là khi mình tu thiền uh, tứ niệm xứ đó mình tránh niệm tỉnh giác đó mình rất là dễ để vượt qua những cái tâm bất thiện uh, tại vì cái tâm của mình có chánh niệm đó, là có tâm thiện để mình thất niệm thì cái tâm bất thiện nó sanh khởi và khi mà mình trở về cái đời một niệm thân này, mình hơi thở thì cái tâm thiện tâm khởi trở lại ừ, nó sẽ vượt qua được cái tâm bất thiện à, thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng á, cái lợi ích nhất là cái sự tu tập hay là cái sự giữ giới sự bố thí cái sự cung kính hay là cái sự hồi hướng phước hay tùy hỷ phước Ờ, hay là sự thính pháp thuyết pháp hay là sự cải chánh tri kiến sửa đổi cái tư duy mình cũng đúng đắn cho cái đường lối chân chánh để để được giác ngộ ờ, thì như vậy đó khi nào mình có những cái thiện đó, thì mình mới không có cái, cái tư duy bất thiện cũng như nãy quý vị nghe ngày hòa thượng giảng đó cái tư duy bất thiện nó có ba loại ờ, dục tư duy hay là tham dục tư duy có nghĩa là mình tham muốn những cái dục lạc hận tư duy là cái sự Ờ, câu có bực bội ờ, khó chịu ờ, hại tư duy là mình tìm cái cách để mình hại người khác mình cũng nghĩa là mình tìm cách như cái kia để mình hại cái người đó cho nên mình cho mình mình mới vừa cái lòng của mình vừa cái tâm sân của mình bởi cái tâm sân á quý vị hiểu cái tâm sân là cái tâm mà quỷ diệt đối tượng quỷ diệt ít hay nhiều thôi mình nói nói nói người ta đó mình nói mạ lị mạt sát người ta đó nó cũng là một cái cách đấy mình quỷ quỷ hoại họ ờ, trước ờ, người khác hoặc là nói công bố lên nói ờ, cho mọi người nghe như vậy mình cũng là quỷ hoại quỷ hoại đối tượng bằng cách này cách kia như vậy thì rõ ràng nhé, cái cái dục tư duy hạnh tư duy à, tư duy nó là tạp tư duy và đối với chúng ta đó khi mà phàm phu đó thì cái tâm của mình có cái hướng như là ở trong bài kinh gồm mối nó nói là ban đêm cung khói ban ngày chiếu sáng đó có nghĩa là nhiều khi mình suy nghĩ cái chuyện gì ban đêm à, mà suy nghĩ đó nó chân chánh hay là không chân chánh nếu mà Đức Phật nói rằng khi mình có cái tư duy gì nó sanh thiện thì nên gần mà cái tư duy gì nó sanh bất thiện thì nên, nên trừ có nghĩa là cái sự cái sự bất thiện đó mình ung ôm ấp lâu đó mình sẽ làm được nhiều cái chuyện ác lắm à, ờ, ví dụ mình có cái tham muốn nào đó mình ấp ủ lâu trong lòng mình cứ làm làm làm riết như vậy cuối cùng mình sẽ làm rất là nhiều chuyện ác hay là cái hạnh tư duy hay cái hại tư duy cũng vậy à, nếu mình ôm ấp ủ trong lòng đó mình tìm cách để làm khổ người khác đó, thì thật sự mình sẽ làm rất là nhiều chuyện ác quá gì ừ. à, như vậy thì quý vị biết rằng cái cái cái tư duy cái tư duy hay mình nói rằng cái tâm tham tâm sân hay tâm si đó à, mà nếu mà mình không khéo dụng tâm cái tâm bất thiện nó sanh khởi và chính cái tâm bất thiện đó là cái tâm đó là cái tâm bệnh hoạn cái gì cái tâm đó mình sẽ có bệnh tham bệnh sân bệnh si hay là bệnh tham hận hại thì hiềm hận này cái đó thì chính là cái tâm của mình nó có những cái sở hữu sân tật lận thối à, sân á, là quỷ diệt đối tượng tật là mình có những cái thói hư tật xấu lận là mình ích kỷ ờ, keo kiệt ừ, thối là mình việc ờ, ác mình làm mà việc thiện mình không làm như vậy đó ừ thì uh, con xin chia sẻ cái uh, cái câu uh, cái câu uh, cái câu thảo luận số 2 tà có nghĩa là người ác mới có tà tự nhiên hay là người nào cũng có thật sự ra thì chúng ta đó khi mà chưa thành thánh nhân á, mình thành tu đồ gồm mới diệt bốn năm tham hợp tà đó có nghĩa là có những cái tà tư duy có nghĩa là nó cũng giảm bớt về cái thân kiến cái giới cấm thủ hay cái hoài nghi nó sẽ bớt diệt bớt cái đó nhưng mà những cái khác nó vẫn còn nhưng mà bực thánh rồi thì nó lại giảm bớt những cái lỗi lầm vì vực thánh nó không có bây giờ phạm năm cái tội cũng cũng không bao giờ phạm năm giới sắc xanh trộm cắp tài dâm nó vốn đủ vì thánh tu đồ quần không bao giờ làm à, nên chính vì cái việc, mà bị thánh do cái thánh giới do cái trí tuệ thánh đạo đó nó sẽ làm hạn chế uh, hạn chế tuy rằng cái pháp bất thiện còn nhưng mà nó bị hạn chế nó cũng bị nó bị mòn mỏi chứ nó cũng không có còn mạnh còn lớn giống như kẻ phạm phu chưa có thánh đạo thì à, ở trong cái câu à, thảo luận số 2 thì con chia sẻ như vậy bây giờ thì con xin gửi mic lại và ngày hòa thượng để ngày có thể nói thêm dạ, bây giờ xin hội quý Phật tử có nghe được nếu quý vị nghe được xin dạ, và quý vị có thể cho chúng tôi biết là từ tọa pháp đăng đã nói xong chưa dạ quý vị có thể cho biết dạ à, xin tiếp theo với thượng tọa pháp tân nếu thượng tọa pháp tân đang ở trước máy và thượng tọa có nghe được xin thượng tọa hoan hỷ dạ và cảm uh, kính trương thượng tọa pháp đăng với cuộc thảo luận vừa rồi Dạ. À, thượng tọa Pháp Tân, ờ, chúng ta thấy có một điều là mình ờ, có nhiều người họ nói rằng mình không có tu bình thường mình cứ sinh hoạt bình thường thì ít có cái uh, những cái tà tư duy sinh khởi nhưng mà mình càng tu thì tà tư duy đó càng chi phối mình càng nhiều tức là mình đừng để ý nó thì có gì mình càng để ý nó thì nó là sanh càng nhiều điều đó có đúng hay không Ờ, có phải chăng là khi mình để ý đến nội tâm mình gì thì tà tư duy là sân khởi nhiều hơn xin uh, kính thỉnh ý kiến của thầy tổ học thầy. dạ nam mô <clears throat> bút tha giả nam mô tham ma giả nam mô sanh khai giả ở ờ, con thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo kính đảnh lễ và thượng tiêu thượng giác đẳng và bậc đẳng và minh hằng và đức tự tri cùng chư tăng chào vị cô tu nữ và thân chào quý thầy và dạ, đây con nghĩ rằng à, cái bản chất của người phạm phu thì à, tâm bất thiện cũng sinh khởi <clears throat> khi mà nó sinh khởi như vậy đó thì à, nhiều khi đó là mình không có nhận ra không có nhận ra hoặc là có khi mình nhận ra thì mọi việc nó đã xong đã, đã xong hết rồi có nghĩa là sân tâm sanh khởi hoặc là tham sân sanh khởi nếu mà mình khi mà mình trực nhận mình nhận ra đó thì mọi chuyện tâm bất thiện nó đã sanh rồi cho nên con ờ, nghĩ rằng với cái tâm phạm u thì thì thường tâm bất thiện nó sanh ờ, dục bởi dục tư duy bởi tham bởi bởi não hại đó nó, nó thường sinh khởi khi mà mình à, không có tu thì mình nghĩ nó như việc mình ít có khi để ý tới tới tới cái tâm của mình khi không để ý tới cái tâm thì sân tham ừ, ừ, nó thường sinh khởi như vậy ừ. mà mình nghĩ đó là như là chuyện bình thường nhưng mà cái người có tu rồi đó thì à, khác thì đặc biệt là cái người mà à, có tu tập thì theo dõi cái tâm của mình thì mình mới biết rằng cái này là tâm tham cái này là tâm sân cái này là tâm não hại đang sinh khởi thì chỉ có cái chánh niệm mình mới biết rõ được những điều chánh niệm và tỉnh giác thì mình mới có thể biết rõ được ừ, khi mà mình có tham hay là có sân hay là có não hại còn nếu như mình không có chánh niệm thì mình mình không không biết ừ. do vậy đó thì người ta mới nói rằng khi không tu thì tâm bất thiện không có sanh ừ, hoặc là khi tu rồi tâm bất thiện sanh sự thật ra đó thì tâm bất thiện nó thường xuyên sạch thường xuyên sạch khi mà mình có tu chánh niệm tỉnh giác thì mình mới trực nhận nó mới thấy biết nó à, nó sanh ra sao như trong kinh nói rằng à, khi tâm có tham biết tâm có tham à, khi tâm có sân biết tâm có sân khi tâm có hung trầm thì biết tâm có buồn trầm à, khi tâm có hoài nghi thì biết tâm có hoài nghi vân vân thì cái biết đó, đó là do chánh niệm và tỉnh giác còn nếu như mà mình không có chánh niệm tỉnh giác thì tâm bất thiện nó cũng dẫn sanh vậy thôi khi mà mình tu á, thì có lẽ là khi khi mà mình có tu mình trực nhận ra bằng chánh niệm tỉnh giác thì ngay lúc đó tâm bất thiện nó có thể ngăn được ngăn chặn thì khi mà mình trực nhận ra nó thì ờ, thì có nghĩa là à, ngay lúc đó cái tâm tham nó không sanh tâm tham dục nó không sanh hay là tâm sân hận nó không sanh hay là tâm não hại nó không sanh bởi vì mình chợt nhận ra mình biết rõ ra thì giống như là cái người mà biết rõ rằng cái tên ăn trộm nó vô trong nhà thì mình đánh, đánh đuổi nó ra mình đuổi nó ra mình trực nhận biết rõ còn có cái người không biết rõ rồi tên ăn trộm mình cũng không biết là ăn trộm à, mà mình cứ nghĩ là cái nó là người nhà của mình à, thì ờ, cái đó do là mình không biết do là mình không biết cho nên cái người mà có chánh niệm tỉnh giác thì biết rõ uh, uh, cái tâm của mình là như vậy chúng ta thấy rằng như thế này nè cái uh, bản chất của người phàm phu thì uh, tâm bất thiện nó thường sanh Ừ, bởi dục tư duy bởi hận tư duy bởi hại tư duy nhưng mà chẳng qua là mình mình mình không cho chánh niệm tỉnh giác rồi mình buông xuôi cho nó rồi có người đó nghĩ nó như là một cái chuyện bình thường thôi cho nên là cứ để cho nó sanh khởi cứ để cho nó lớn mạnh mà quý vị biết rằng là tâm bất thiện nó sanh thì mà khống chế nó không có tu tập thì càng ngày nó càng lớn mạnh cũng có thể là nói rằng là cái cái cái cái bóng tối xuất hiện thì ánh sáng sẽ bị tiêu dần ờ, bất mà sanh khởi thì ờ, thiện pháp sẽ bị bị bị bị tiêu dần và do vậy cái người tu thì cái người mà biết rõ ở đây là thiện pháp à, ở đây là bất thiện pháp cho nên biết ở đây thiện pháp đó, thì mình cần phải Ừ, làm cho nó phát triển lớn mạnh cũng như là cái sự tinh cần của mình trong đời sống biết rõ là pháp bất thiện thì mình loại bỏ nhưng mà rồi đó là mình ừ, phải phải làm cho pháp bất thiện ừ, làm cho pháp thiện sanh khởi dạ, làm cho pháp thiện sanh khởi khi mà pháp thiện sanh khởi rồi thì mình cần phải bảo tồn gìn giữ đừng để nó mất đi dạ, đó là một trong những cái sự tinh cần cho nên ở đây con nghĩ rằng ờ, khi mà nói rằng ờ, là là là cái người tu của mình mình càng tu thì mình càng thấy cái cái tâm bất thiện ờ, nhiều là ở cái chỗ này à, cái chỗ giống như là bây giờ nè à, quý vị thấy rằng khi mà cái tâm mình nó nó bị bị bị lôi cuốn ở trong bị cuốn hút ở trong trần cảnh á, sát trên hương vị súc nó cứ chạy trong chạy ráo như vậy ờ, chạy đông chạy đáo như vậy cái tâm mình cứ chạy hoài thì mình ít có trực nhận ra nhưng mà khi mà mình mình gom tâm mình ờ, định tâm trụ tâm vào trong một đề mục thì mình mới biết rằng là có những cái cảnh mà nó gian vọng có những có cái cảnh nó sẽ hiện đến nhưng mà cái tâm mình cần phải định thì mình mới thấy là ở ờ, chỗ này đã động ừ. nó biết được còn không á, là mình cứ nghĩ rằng nó là chuyện bình thường ờ, các căn của mình tiếp xúc với các trần cảnh cho nên phiền não nó nó, nó dấy lên cái nhiệm vụ của cái người tu ừ, đặc biệt là thiền à, thì mình cần phải biết rõ cái tâm của mình ngay cả trong đời thường mình à, biết rõ ở tâm của mình ờ, cái tâm này là tâm bất thiện tâm này tâm thiện biết rõ tâm thiện để mà mình nuôi dưỡng làm cho phát triển lớn mạnh lên đi còn biết rõ tâm bất thiện thì mình cần phải phải ờ, kỳ tìm cách để để loại bỏ nó đi à, loại bỏ nó đi như vậy thì ở đây đó khi mà nói rằng mình càng tu á, thì mình càng thấy cái tâm bất thiện mình nó sanh khởi thì rõ ràng là uh, khi mà mình có có có có định tâm một niệm mà bất thiện nó sanh khởi lên mình có chánh niệm một niệm bất thiện sanh khởi lên thì mình cũng có thể biết rõ à, biết rõ thì từ cái biết rõ đó thì mình mới kiểm soát được là biết ở ờ, ở đây là pháp bất thiện nó sanh ở đây là pháp thiện nó sanh cho nên con nghĩ rằng là nhưng mà mình tu một lần mình ừ, tu ờ, mình tu một thời gian mình tu với cái công khu tu tập của mình nó dày dặn rồi đó thì pháp bất thiện nó sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ được lắng dịu sẽ được lắng dịu đó là sự tôi luyện của chính mình Ờ, tu tập của chính mình chứ không phải là để rồi mình tu rồi cái càng ngày nó càng ờ, pháp bất thiện nó càng tăng thì nó không phải không đúng như vậy ờ, không đúng như vậy do là mình không có tôi luyện không có tu tập á, cho nên pháp bất thiện mình cứ để buông buông trôi theo nó thì nó cứ sanh khởi hoài nhưng mà cái người tu á, thì cần phải kiểm soát lấy nó nhà biết rõ đây là pháp bất thiện thì cần loại bỏ ở đây là pháp thiện thì cần phải làm cho nó lớn mạnh thì cái cái đó là cái cái, cái quan trọng đối với là cái, cái thái độ của một cái người tu đối với pháp bất tiện như thế nào à, như vậy thì ở đây con nghĩ rằng cái người mà có chánh niệm thì cái tà niệm nó sẽ được lắng dịu yeah. Dạ. tạp niệm nó sẽ lắng dịu có chánh niệm đó, tức là mình có biết rõ được cái tâm của mình à, ghi nhận được biết rõ được cái cái tâm nó đang ra sao Ờ, thì ờ, có lẽ là cái chánh cái tà niệm nó sẽ bị bị bị, biến mất đi hay nó bị lắng nó sẽ được lắng dịu đi thì cái điều đó là cái, cái người tu của mình ờ, cần phải phát triển và như vậy đó thì mới có cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập chứ không phải là à, tu càng lâu thì pháp bất thiện nó càng tăng à, chẳng qua là mình không có chánh niệm cho nên là mình không nhận nó ra thôi chứ còn khi mà mình có chánh niệm thì mình nhận nó ra trực nhận nó ra chánh niệm tỉnh giác là cái yếu tố rất là quan trọng cho nên là mình mới trực nhận nó ra ngay cả trong đời thường nếu mà mình có chánh niệm thì mình mới có thể biết rõ ở ờ, cái tâm mình đang ôn trầm nè à, mình đang hoài nghi nè hay là mình đang ờ, à, thanh tịnh an tịnh nè đang có tham đang có sân gì đó thì có lẽ là à, mình có chánh niệm thì mình mới biết được còn nếu không có chánh niệm thì mình không biết nhưng mà mình tu có trao dồi mình có tôi luyện thì cái tâm bất thiện nó càng ngày nó phải lo lắng chuyện bớt chứ nhà dạ. chứ không có nghĩa là à, càng ngày à, tâm bất thiện nó càng sanh nhiều có chẳng qua đó nó nó sanh mà mình không nhận nó ra à, không trực nhận nó ra thì lấy gì mình diệt nó giống như là cái tên trộm mà vô nhà mà mình không biết nó là ăn trộm nghĩ nó như người nhà thì mình cứ để nó ở trong nhà hoài đấy thì ờ, có lẽ là nó không thể ra được khỏi cái căn nhà đó thì như vậy quan trọng là mình biết đây là kẻ trộm thì mình phải đuổi uh, đuổi nó ra thì mình mới có thể um, loại bỏ nó được còn nếu mà mình không nhận nó ra thì mình không thể nào mình đuổi bỏ nó thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của của của của của hòa thượng vừa nêu con kính thỉnh hòa thượng trở lại nam mô bút tha giá sa thú kính thưa thượng tọa tân rất là nhiều uh, với câu uh, trả lời vừa rồi ờ, là một điều mà cho chúng ta rất nhiều gợi ý quan trọng thượng tọa tân uh, chúng ta thử suy nghĩ về một điểm này là có nhiều người đó tin rằng mình chỉ cần suy tư tốt mình chỉ cần nghe pháp mình chỉ cần hiểu tốt là như vậy tâm mình sẽ được tốt mình nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng để có được tránh tư duy mà không cần phải tu tập gì hết chỉ cần mình hiểu thôi ví dụ mình hôm nay mình về tà tư duy tránh tư duy thì liệu có đủ cái cái hiểu của mình đó nó có đủ sức là xua tan tài tư duy hay không hay là chúng ta phải tu tập hãy làm cái gì hơn nữa chứ, chứ chỉ đơn thuần là hiểu không thì nó không có nó nó tốt được chút thôi chứ nó không có anh gây thay đổi chúng ta được nhiều xin thỉnh từ tổ hợp tân quan thì trở lại Dạ, Nam Mô Bút Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức kính chào đại chúng đồng. Con nghĩ ờ, cái con đường tu tập của mình thì phải thực hiện được, ờ, thực hành được trọn vẹn bát chánh đạo. Con nghĩ rằng à, ở đây đó, ờ, trong bát chánh đạo thì giới định và tuệ thì mình muốn cho nó tốt để có nhìn nhận cái trước tiên đó là mình phải có cái cái nhìn nhận đúng nhà cái tư duy đúng cái nhìn nhận đúng à, chánh kiến cũng như là chánh tư duy nhưng mà thấy không cũng chưa đủ suy tư không cũng chưa đủ nhà ừ, mà cần phải phải thực hành yeah. cần phải thực hành thí dụ như bây giờ nó mình à, mình tu á, thì mình cần phải tránh xa các cái việc ác để thực hiện các cái hạnh lành à, thực hiện cái hành động giống như là mình điều chỉnh hay là mình điều chế cái à, đời sống của mình ờ, về hành vi của mình hay là có chánh ngữ chánh nghiệp và chánh mạng nó làm cho mình tốt hơn dạ, làm cho mình tốt hơn bởi vì ờ, con nghĩ rằng để mà cái tâm mà có định thì ờ, trước tiết phải có cái trước tiên đó là cái hành vi của người đó phải tốt yeah. Dạ. tức là thân khẩu ý phải tốt hay là à, giới hạnh phải tốt yeah. Dạ, giới hạnh phải phải trang nghiêm rồi phải không có một cái điều gì để sinh ra một cái, cái sự hối hận hay là à, hay là sinh ra một cái à, cái tâm mà mà mà mình à, suy nghĩ nó bồn chồn lo âu lo sợ à, sự thật ra như vậy khi mà mình mình mình có một cái sự an tịnh bởi vì cái hành vi của mình tốt đó, thì ờ, mình mới có thể có được cái, cái nội tâm tương đồng là mình không có một cái sự hối hận hay hối tiếc gì nhưng mà ở đó đó có nghĩ rằng à, ở đây đó thì ờ, khi nói mà mình tu á, thì ờ, dĩ nhiên cái tâm của mình phải định nhà dạ. yeah. mà trước khi định đó là mình phải phải trao dồi nhà dạ. yeah. mình phải trao dồi chứ cái tâm của mình nó luôn luôn cái tâm của phàm phu á, thì luôn luôn khoan duyên theo trần cảnh mà yeah, dạ, khoan duyên theo trần khách cho nên mình phải thu thúc tức là mình phải có chánh niệm uh, theo dõi hoặc là mình định tâm trên một cái đề mục đó à, thì uh, mình mới có thể rằng là uh, thấy rõ được những cái điều đó thấy rõ được những điều đó như là một cái uh, cái mặt hồ được yên lặng ừ, cái mặt hồ được im lặng thì mình mới có thể thấy được cái các cái vật thể ở trong cái đáy hồ khi mà nước trong à, thì cũng như vậy cái tâm có được cái sự an tịnh thì à, cái tuệ mới có thể phát sanh dạ con nghĩ rằng à, cái chánh tư duy ấy, nó cũng nó cũng là cái sự hỗ trợ chánh tư duy ấy, hay là chánh kiến ấy, để giúp cho mình một cái phương hướng cái nhìn nhận của mình đúng cái suy nghĩ cũng đúng đắn bởi hạ có chánh tư duy thì cái tài tư duy à, sẽ biến mất có chánh niệm thì cái tà niệm nó mới, mới tiêu mất hay là có chánh kiến thì cái tà kiến nó, nó mới có thể biến mất được như vậy thì ở đây đó mình uh, biết rằng uh, là cái uh, chánh tư duy hay là chánh kiến nó giúp cho mình mình mình chỉnh thấy đúng biết đúng nó là từng trong cái giai đoạn giống như bây giờ mình biết cái gì đúng để mình nên làm à, cái gì sai mình không nên làm à, đó là cũng là cái chánh kiến à, nhưng mà cái chánh kiến có thể nói rằng để mà mình mình mình mình đạt được đạo quả mình đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn đó thì cái kiến đó chánh kiến đó có nghĩa là cái tuệ với cái trí tuệ của của của của cái vị hành giả đó thì nó mới có đủ khả năng để loại bỏ được những cái phiền não như là dục tư uh, dục thân hận tham sân si phiền não mới có thể loại bỏ được mới đạt được cái sự giải thoát như vậy thì ở đây con nghĩ rằng cái đường tu đó thì cần phải trải qua giới định và tuệ và tránh tư duy hay là tránh kiến tránh tư duy tức là suy nghĩ nó đúng tư duy nó đúng đúng đắn không để dục tư duy hận tư duy hoặc là hại tư duy sanh khởi đó được gọi là chánh tư duy ờ, chánh kiến tức là mình nhìn nhận đúng với sự vật sự thiệt ờ, sự vật ờ, sự vật nó là như vậy sự thật nó là như vậy cho nên là cái chánh kiến nó giúp cho mình định hình khi mà mình định hình như vậy đó thì cái tâm của mình nó mới thật sự là phải cần có cái sự trao dồi để có được sự an tịnh có được cái chánh niệm ở trong đời sống và lúc nào cũng vậy cũng cần có cái sự nỗ lực rất là lớn à, chứ không có cái sự nỗ lực thì không có được cái sự thành công hay là cái sự thành tựu nhất định ở trong cái đời sống tu tập như vậy thì à, ở đây con nghĩ rằng chánh kiến và chánh tư duy nó giúp cho mình định hình à, thấy biết con đường đúng đắn à, thấy đúng với sự thật biết đúng với sự thật và ừ, suy tư đúng với lại sự thật lìa bỏ những điều đó và chánh ngữ chánh nghiệp như là một phương pháp để làm à, lắng dịu đi những cái hành vi bất thiện à, để thực hiện được cái hành vi thiện ở trong đời sống à, và ở đây đó cái chánh định hay là chánh tinh tấn hay là à, chánh niệm nó Ờ, để giúp cho cái, cái cái cái nội tâm của mình được an tịnh để mình thấy rõ được những cái sự thật của nó à, sự thật của nó để rồi ở đó chúng ta nói rằng cái trí tuệ ở trong cái um, trên phương diện hiệp thế hay là cái trí tuệ ở trên phương diện siêu thế à, tức là cái trí tuệ trong cái nhìn nhận của một cái tâm thiện bình thường à, thì mình biết rõ được cái nhân quả biết rõ được những cái điều gì đúng gì gì điều gì nó là ô nhiễm điều gì là là là ừ, trong sạch thì mình biết rõ những điều đó nhưng mà cái cái cái cái trí tuệ mà ở trong cái cái cái cái tâm đạo hay là trí tuệ của bậc thánh á, à, trong trí đạo của bậc thánh á, thì nó mới có cái khả năng để đoạn trừ hay là cắt trừ những cái phiền não bởi vì phiền não nó là cái nhân cái cội nguồn cái gốc rễ dẫn tới đời sống luân hồi nhưng mà chính cái, cái cái trí tuệ này có cái khả năng để cắt trừ đoạn trừ phiền não thì cái vị thánh đó bậc thánh nó mới có thể là ừ, chấm dứt được luân hồi à, chấm dứt được sự khổ đau như vậy thì à, con nghĩ rằng ừ, trong bát chánh đạo đó, thì uh, nó có sự hỗ trợ cho nhau uh, không thể thiếu và uh, không thể thiếu không thể chỉ nói có chánh kiến chánh tư duy hay là không thể nói có chánh ngữ rồi chánh nghiệp không hay là chánh mạng không hay là chỉ có chánh niệm không bởi vì cái tâm không an tịnh à, cái cái sự ừ, hành vi của mình không được tốt thì cái tâm của mình không thể nào có được sự an tịnh mà cái tâm không có được sự an tịnh thì không thể có được cái tuệ giác sanh khởi để đoạn trừ những phiền não được thì đây ý con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà hòa thượng vừa nêu à, có điều chưa chưa đủ thì con kính thỉnh hòa thượng à, bổ túc thêm à, nam mô bút tha giá sa thú kính trình thưa tổ học tình với cô thảo luận vừa rồi à, thưa quý phật tử qua những gì mà thượng tổ pháp đăng và tổ học tình trình bày đó một lần nữa Ờ, chúng ta cần nhắc ở đây một điều là chúng ta đừng xem nhẹ tránh ờ, tư duy và tà tư duy chúng ta đừng xem nhẹ bởi vì thật ra cái cái tránh tư duy và tà tư duy đó là những điều liên quan trực tiếp đến cái tâm thái của chúng ta và cái tâm thái của chúng ta mà được tốt đó, thì mình có thể làm rất nhiều việc tốt Ờ, ngay cả trong kinh Đức Phật dạy rằng ví dụ mình làm một cái lễ trai tăng hay lễ cúng dường để bố thí mà mình làm với cái tâm trong sạch này, thì cái phước nhiều hơn là tâm trong không trong sạch và trong đời sống hàng ngày ờ, như một vài cái sinh hoạt quý Phật tử nghe pháp ờ, buổi sáng và hay là buổi tối vào trong lớp Phật pháp Buddha mà chúng ta nghe pháp và nếu chúng ta nghe pháp mà với cái tâm không có không có bị chi phối bởi tà tư duy đó thì uh, mình nghe mình cũng mình cũng thấy hạnh phúc nghe cũng cảm thấy dễ thu nhận hơn quý vị hỏi là mình nghe pháp mình có gì đâu tà tư duy chúng tôi lấy một ví dụ là uh, đôi khi chúng ta hay tìm lỗi yeah, dạ, tìm lỗi của vị mc tìm lỗi của một ừ, cá nhân a cá nhân b hay của chư vị giảng sư vân vân khi mà chúng ta có cái ốc phê bình mà mà phê bình một cách ờ, khó chịu đó thì chúng ta lại đánh mất đi những thứ khác dạ, đến bất kỳ những thứ khác ở đây chúng tôi không nói là quý vị không cần phân biệt chúng ta có thể phân biệt là cái gì mình uh, có thể học được thì lấy được nhưng mà chúng ta làm sao mà với cái tâm rất là uh, rất là là là, là cởi mở rất là an lạc rất là nhẹ nhàng chúng tôi để ý thấy một điểm thú vị là có một vài cái phiền não trong tâm tư của mình đó nó khiến như chúng ta nhăn lại rất là nhiều điều ví dụ như bây giờ một vị giảng sư nói một bài pháp ờ, có nhiều điểm mà chúng ta có thể thu nhặt được nhưng mà không chúng ta lại dám phê bình một chuyện nào đó dạ, vì đó hay có khuyết điểm này khuyết điểm kia nhưng mà chúng ta quên rằng khi vị đó thuyết giảng đó 10 câu á thì cũng một hai câu lời lạc chúng ta và trong cuộc sống hàng ngày đó cũng như vậy cái tâm mà tiêu cực đó, thì khiến chúng ta đổ dễ phê phán dễ bực bội nhưng mà cái tâm tích cực đó, nó sẽ dẫn chúng ta đến thái độ cảm kích cảm kích cuộc sống hàng ngày và nhiều điều cảm kích lắm bởi vì ờ, ờ, mình thấy rằng có những người sống mà tại sao thường có những cái uh, có những cái cái trục trặc với người uh, người bạn đời của mình như vợ hay chồng tới khi mình ly dị rồi đó mình trở về cuộc sống cô đơn cuộc sống trống trải thì mình thấy à thiếu người vợ thiếu người chồng mình thấy mình mất mát nhiều nhưng phần đông chúng ta hay than phiền hay bực bội và chúng tôi nhớ hồi xưa uh, có một lần chúng tôi sang bên Thái Lan và chúng tôi rất là ngạc nhiên ờ, khi nghe Ajahn Pasno dẫn uh, nguyên một nhóm sáu mươi mấy vị sư đi ở đầu đà trong rừng thì ở, ở trong rừng thứ vì uh, mỗi ngày như vậy đó chúng tôi phải xuống dưới làng à, xuống làng rồi đi khất thực à, ngày ngày có chỉ trước là ngài đã thông báo cho người trong làng trước là bao nhiêu chư tăng về Ờ, có bao nhiêu con đường đi thì ngài chỉ trước thì khi đi xong về uh, tập hợp lại cái phước xá để th cùng nhau thọ trai uh, dùng cơm xong rồi ngài nhắc nhở một vài điều thì ngày đầu tiên đến đó thì ngài ngài có một điều nhắc nhở ngài nhắc nhở là mình đi chung ở trong một nhóm đi đầu đà đó thì một việc rất là đáng sợ đó là cái chuyện mà tìm lỗi với nhau hay là phê bình với nhau yeah, dạ, tìm lỗi thì chúng tôi nghe chuyện đó rất là lạ là ủa mình đến đây mình tu tập về ống rừng mà có chuyện gì đâu mà phải nhắc nhở cái chuyện mình tìm lỗi nhau mỗi người ở một liều nhưng mà quả thực sau thời gian ngắn á, thì nó lại có một cái chuyện là người này than phiền người kia người than phiền người nọ đó. và mình mới thấy rằng tại sao ngài phải nhắc như vậy bản thân của chúng tôi đó rất nhiều lần đưa quý phật tử đi hành hương ở ấn độ và trong tâm tư ban đầu chúng tôi nghĩ rằng mình là người con phật về đến sứ phật thì mình lo lễ bái lo cúng dường mình lo tạo phước chứ bây giờ nghĩ chuyện phiền hà nha để làm gì nhưng mà lâu ngày thì cái kinh nghiệm cho chúng tôi thấy rằng phải nhắc trước mọi người là làm sao khi mình đi hành hương cái tâm mình bớt đi cái chuyện thị phi bớt cái chuyện phê phán người này người kia những cái chuyện mà lên xe bus người ngồi chỗ này người dành chỗ kia à, khi mà đi từ khách sạn ra xe bus kẻ đi sớm người đi trễ nó cũng là vấn đề phiền não và đời sống của một cái người uh, tu tập một người rộng mở của ra là làm sao chúng ta đi xuyên qua một ngày 24 giờ đồng hồ mà ít có vướng vấp ít có cái chuyện mà dính mắt hay là ít cái chuyện mà bực bội hay ít chuyện hận thù và chúng ta rất dễ rơi vào trường hợp đó đừng coi thường những điều này Đức Phật không phải tự nhiên vô cớ mà Ngài dạy rằng tránh tư duy là một ở trong tám chi phần của chánh đạo không phải Đức Phật vô cớ khi mà Ngài nhắc là chánh tư duy là gì là không có dục tư duy không sân tư duy không hại tư duy bởi vì những điều này nó chi phối và chi phối chúng ta rất nhiều rất thường trong cuộc sống này và thưa quý vị cũng như lời trình bày của chư tăng đó, hồi nãy rất là thú vị là từ đạo tân có nói rằng không phải là mình bình thường mình không có tài tư duy đâu nhưng bình thường đó, mình không có tu tập mình thiếu chánh niệm thành ra mình không thấy được hoặc giả là sống mình để mình muốn cái gì mình chiều theo cái đó nên mình không thấy được những cái ngổn ngang trong tâm tư của mình một khi mình tu tập á thì thời gian đầu do cái ý thức của mình về bản thân của mình ý thức mình về nội tâm và chúng ta thường diện nội tâm hơn mình mới ngạc nhiên thấy rằng ô sao lúc này mình có nhiều cái ờ, cái tâm tư mà nó nó đủ thứ như vậy và nó tập dạp như vậy tập niệm như vậy nhưng mà thật ra trước kia mình cũng có để ý <laughs> vì càng để ý thì càng càng thấy nhiều thí dụ như là uh, buổi sáng tại sao thế kỷ mình không có uh, nghe pháp buổi sáng thì tại sao không tụng kinh buổi sáng thì mà không nghĩ những ý tưởng gì tốt mà buổi sáng thì nhớ chuyện ông này bà kia người này người kia chuyện thị phi thế sự và chúng tôi thưa quý vị một điều rằng không có thời đại nào mà những cái tạp niệm nó dễ sanh khởi như là thời đại mà truyền thông ngày hôm nay Dạ, yeah. một ngày quý vị thấy là chúng ta có một cái cửa sổ cái cửa sổ đó là gì cửa sổ đó là cái uh, mạng internet và vậy nó mở cho chúng ta một thế giới nhưng một cái thế giới đó là thế giới hỗn tạp bàn thao lẫn lộn đủ thứ hết thì internet nó có cho chúng ta một số cái tốt nhưng mà đa số là cái cái gọi là tạo nên cái tạp niệm nên chúng ta sống trong thời gian này phải cẩn thận ví dụ như mình cảm thấy rằng buổi sáng thức dậy mà mình ờ, vào coi tin tức liền đọc email liền hay là coi youtube thì tâm tư nó không có được à, nó không có an lạc nó không thanh thản thì quý vị mình không có cấm mình hoàn toàn nhưng mà nên làm việc buổi trưa buổi chiều buổi sáng thứ dậy mình phải bắt chiếc ông bà mình và dạ, bắt chiếc ông bà mình à, rửa mặt xong có cái tâm thư giãn lại phật một chút à, có tâm thư giãn ngồi niệm tâm từ chút có tâm thư giãn, thư giãn đó mình làm việc gì ở trong nhà hay là vào trong lớp học nghe pháp đọc động kinh cái ờ, uh, cái sự khởi đầu của một ngày như vậy đó và chúng ta thường tìm đem cái ý thức thường đem ý thức trở về với bản thân của mình mình đang nghĩ gì đang làm gì uh, đặc biệt là nếu chúng ta thường niệm hơi thở hơi thở là cái nền chương trình hơi thở thì chúng ta cảm nhận được ngay rằng bữa nay cái khả năng tập trung mình nó tốt bữa nay tập trung sự tập trung mình là yếu bữa nay chánh niệm mình mạnh ngày bữa nay chánh niệm mình không mạnh mình hiểu rõ cái tâm của mình cái ý thức đó đó nó sẽ khiến cho chúng ta dùng thân tâm